gửi lời chào trân trọng à, đến với tất cả anh chị em xin Chúa giờ này bởi lòng nhân từ của Ngài xin bao phủ tất cả anh chị em thêm sức cho và làm những điều tốt nhất có thể cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của ông bà anh chị em cảm ơn Chúa vì à, tôi nhìn thấy rất là nhiều những khuôn mặt thân quen phải không ạ không bỏ một buổi học kinh thánh nào cả đây là một điều mà rất là được khích lệ nha dạ, cảm ơn Chúa xin Chúa ban phước cho hết thảy các bạn chị em nha cảm ơn ngài cảm ơn ngài dạ yeah. bây giờ như thường là anh chị em chúng ta hãy đến với sự cầu nguyện trước khi chúng ta tiếp tục bài học buổi tối ngày hôm nay tôi trân trọng mời tất cả các bạn chị em mình hãy đến trong sự cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ngài đến trên tâm lòng của mình xin Chúa Thánh Linh đụng chạm sức giàu mới ban ơn để cho bạn chị em có thể lãnh hội được những điều mà Chúa muốn dạy dỗ ông bà anh chị em qua bài học buổi tối ngày hôm nay. Đây là cái điều hết sức quan trọng anh chị em. Chúng ta cần nó, cần Thánh Linh. Như tôi hay nói đó, Đức Thánh Linh là vị giáo sư trọn đời của chúng ta. Trên đất này chúng ta chỉ có một người thầy thôi, đó là Chúa Thánh Linh. Đó là Chúa Thánh Linh. Chính là Ngài dạy dỗ anh chị em. Ngài dùng mọi phương tiện để dạy dỗ anh chị em. Ngài dùng kinh thánh, Ngài dùng người nọ người kia, Ngài dùng các mục sư, các giáo sư, các truyền đạo anh em để dạy dỗ anh chị em mình không ạ à? tất cả những gì trên đất này đều là phương tiện thôi đều là phương tiện cho Chúa Thánh Linh à, cho nên anh em hãy nhớ một điều hết sức căn bản anh em hãy nói ra bởi môi miệng của mình Đức Thánh Linh chính là vị giáo sư trọn đời là người thầy trọn đời của con Ngài là người thầy duy nhất của con Amen Cảm ơn Ngài Vì chính Kinh Thánh nói thế Chính Kinh Thánh nói rằng Ngài, chính Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật Hallelujah Xin Chúa ban phước nha Cảm ơn Ngài Nào tất cả các bạn trên mình Hãy đến với Chúa Hãy đến với Chúa của mình trong sự cầu nguyện Cha ơi trong danh Chúa Giêsu quyền này Cha ơi trong danh Chúa Giêsu quyền này Tất cả chúng con đến bên Ngài giờ này Hỡi Thánh Linh của Đức Chúa Trời Hãy đến trên mọi một chúng con Hãy đến và rồi chạm vào tâm lòng chúng con. Hãy đến và làm phép lạ trên đời sống chúng con. Trên linh hồn, trên tâm linh, trên thân thể chúng con. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài. Cha ơi, anh chị em con ở đó, con ở đây. Nhưng tất cả chúng con đều được kết nối với nhau bởi quyền phép của Đức Chúa Trời trong một Đức Thánh Linh bởi đức tin. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền này Ô, ngay giờ này con cầu nguyện để chính Ngài, chính Ngài đến và kết nối chúng con chính Ngài đến tại nơi ông bạn chị em con đang ngồi hãy bởi bất cứ phương tiện nào ông bạn chị em dùng để kết nối với nhau thì Đức Chúa Trời ơi trong danh Chúa Giêsu quyền này hãy để chúng con hiệp nhất lại làm một giờ này hiệp nhất là một trong đức tin giờ này hiệp nhất lại là một nơi ở các nơi trên trời giờ này và thánh linh yêu quý hãy tuôn đổ xuống trên chúng con giờ này hãy tuôn đổ xuống trên những người nam người nữ giờ này Hãy tương đổ xuống trên những người nam người nữ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền con ta ngài. Ta Lạy Chúa hãy rời chàng, lạy Chúa hãy ban ơn, lạy Chúa hãy làm mới trong danh Giêsu quyền anh chị em hãy cầu nguyện anh chị em hãy cầu nguyện nè mở một người hãy mở môi mình mà ra cầu nguyện đừng mất tập trung về bất cứ điều gì hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi hãy đến trên con hãy đổ đầy trên con hãy đầy dày con hãy thăm viếng con hãy viếng thăm linh hồn con giờ này bởi thánh linh cầu nguyện đến chị trong danh Giêsu quyền nè Cha con cảm ơn Ngài Cha con cảm ơn Ngài Oh hallelujah Nguyện Đức Thánh Linh là đấng anh chị em khát khao bậc nhất trên đời này Nguyện Chúa Thánh Linh là đấng anh chị em đam mê bậc nhất trên đời này Nguyện Chúa Thánh Linh là đấng làm say đắm tâm hồn của anh chị em duy nhất trên đời này Trong danh Chúa Giêsu quyền này. Cha ơi con cảm ơn Ngài vì điều đó Oh hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Tiếp tục lên chị Trong danh Chúa Giêsu hãy thưa với Chúa, hãy thưa với cha mình trên trời. Cha ơi, hãy làm đầy lòng con bởi thánh linh quyền phép của Ngài. Hãy đầy lòng con bởi thánh linh yêu thương của Ngài. Hãy đầy lòng con bởi thánh linh quyền phép của Ngài. In the name of Jesus. Hãy cầu nguyện chị. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện với cả lòng khát khao. Cầu nguyện với cả lòng thanh thật. Cầu nguyện vì biết rằng anh chẳng cần Ngài tôi cần Ngài, hội thánh cần Ngài và mọi người cần Ngài trong buổi tối ngày hôm nay trong danh Chúa Giêsu quyền. Oh hallelujah. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục, tiếp tục. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và mỗi một người giờ này hãy nói Hãy nói Cha ơi xin linh khôn ngon và linh mặc khải đến trên con Để con nhận biết Chúa Giêsu. Cha ơi xin linh mặc khải và linh khôn ngon đến đầy dậy trên con Để con nhận biết Chúa Giêsu qua lời Ngài Qua sự bày tỏ của Ngài qua sự uh, thay đổi trong tâm trí thay đổi trong nhận thức của con về ngài lạy Chúa hãy đổ đầy trên con linh khôn ngon và linh mặc khải trong danh Giêsu con cầu nguyện mỗi một anh chị em hãy cầu nguyện mỗi một anh chị em hãy cầu nguyện mỗi một anh chị em hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền nào. oh hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah cảm ơn ngài anh em hãy tin rằng mình nhận khi mình cầu nguyện anh em hãy tin rằng linh không ngon và mặc khải ở trên mình khi mình cầu nguyện cha trên trời chắc chắn sẽ ban cho anh chị vì đó là ý muốn của ngài vì ngài muốn cho mọi người đều được cứu rỗi và được hiểu biết lẽ thật và để hiểu biết lẽ thật thì chúng ta cần linh khôn ngon và linh mặc khải trong danh Giêsu amen chị hallelujah cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài anh em hãy nhớ điều đó nha chúng ta không thể dùng cái tâm trí tự nhiên của mình để nhận biết Chúa Giêsu đâu Mỗi lần anh chị em cầu nguyện cần thánh linh đó Tương giao với thánh linh em hãy xin Chúa Căn cứ theo Ephesos chương 1 câu 17, 18, 19 Anh chị em phải nói với Chúa Chúa ơi Nguyện linh khôn ngon và linh mặc khải của Ngài Tràn ngập trên con để con nhận biết Chúa Giêsu Để con nhận biết lời Ngài Để con được tỏ tường am tường hiểu lời Ngài Như chị Ngài muốn con hiểu Đây là điều rất là quan trọng chị Linh mặc khải là gì? Đây là những sự bày tỏ siêu nhiên Đây là cái phương tiện để giúp anh chị em có thể nhận được lời rema từ Chúa, lời bày tỏ từ Chúa, lời thân cảm từ Chúa để cho anh chị em có thể biết Ngài một cách rõ hơn. Và sự khôn ngon của Chúa là gì? Sự khôn ngon để khiến cho nhận thức của anh chị em trở nên rất nhạy bén với những điều thiên liêng. Anh em đọc trong Colossae sẽ thấy không ạ? Nào cho anh em đây dãy sự khôn ngon thiên liêng. Có những sự khôn ngon ở đất này, nhưng có những sự khôn ngon từ trời những sự không ngôn từ trời giúp cho anh chị em có thể biết những điều thiên liêng, biết những điều siêu nhiên, biết những điều mà Đức Chúa Trời muốn anh chị em biết. Còn nếu không có những điều đó thì chúng ta cho những điều thiên liêng là giả dột. Những điều thiên liêng là khó hiểu, những điều thiên liêng là cái điều gì đó nó rất là mơ hồ, phải không ạ? Cho nên anh chị em cần ha nhớ chúng ta cần gì? Linh khôn ngôn và linh mặc khải để chúng ta có thể nhận biết Chúa Giêsu mỗi ngày mỗi ngày càng hơn nào tất cả chúng ta hãy cầu nguyện nữa anh chị một lần nữa Đức Chúa Trời ơi hãy đổ trên con linh không ngon và linh mặc khải từ thánh linh của Ngài Chúa ơi con cần nó để nhận biết Chúa Để nhận biết lời Chúa Để nhận biết những điều thuộc về Chúa Ô cha hãy đổ đầy lòng con Đổ đầy lòng con Đổ đầy lòng con Trong danh Chúa Giêsu quyền Tiếp tục lên chị Tiếp tục cầu nguyện Tiếp tục cầu nguyện Tiếp tục cầu nguyện Ô oh, hallelujah Tiếp tục cầu nguyện Tôi nói rằng Thân của Đức Chúa Trời đổ trên chém giờ này Thân của Đức Chúa Trời giáng trên anh em giờ này Thân của Đức Chúa Trời giáng sự khôn ngon mặc khải của Ngài trên anh em giờ này Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng Con cảm ơn Ngài Lạy Chúa con cảm ơn Ngài Lạy Chúa con cảm ơn Ngài Lạy Chúa con cảm ơn Ngài Hãy làm cho anh em con đầy dậy đầy dậy đầy dậy sự khôn ngon và mặc khải từ Ngài Chúa ơi Tất cả chúng con cần Hội thánh Ngài cần Thân thể Ngài cần Những người nam người nữ Những con cái của Ngài cần Trong danh Chúa Giêsu quyền năng Chúa ơi Ô tất cả những điều đó được đến bởi thánh linh của Đức Chúa Trời Ô hallelujah Con cầu nguyện Chúa ơi Hãy soi sáng soi sáng con mắt của tâm thần Con mắt của sự hiểu biết Để chúng con có thể nhìn vào thế giới linh Nhìn vào thế giới linh và thấy mọi điều Ngài muốn chúng con thấy Biết mọi điều Ngài muốn chúng con biết Trong danh Giêsu quyền năng Con cầu nguyện Cha tiếp tục Ô hallelujah Cảm ơn Ngài Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy bắt đầu cảm ơn Chúa. Tò mò một anh chị em đang có mặt ở nơi này cảm ơn Chúa Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con sự khôn ngon của Ngài Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con thân của sự khôn ngon thân của sự mặc khải Cảm ơn Chúa vì con có cơ hội để nhận được điều này Và con tin rằng con đã nhận được thần khôn ngon và thần mặc khải Để khi con đọc lời Ngài, nghe lời Ngài Con hiểu Chúa Giêsu là ai Con có thể tiếp cận, nhìn thấy, cảm nhận Ngài Như Ngài có thật trong danh Chúa Giêsu quyền năng Cảm tạ Ngài để anh chị em Tiếp tục anh chị em Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục cảm tạ Ngài ngợi khen Chúa của chúng ta Hallelujah ngợi khen Chúa của chúng ta Hallelujah Amen Amen và tất cả chúng ta cầu nguyện những điều đó trong danh Chúa Giêsu Christ trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Amen Amen Amen Hallelujah đây là những lời cầu nguyện rất là quan trọng anh chị em tôi muốn khích lệ anh chị em để mỗi lần anh chị em học lời Ngài anh chị em dở kinh thánh ra anh chị em cần Chúa tôi cần Chúa anh chị em cần Chúa nếu không có thánh linh của Đức Chúa Trời Tôi và bạn chị em không thể nào hiểu được Chúa Giêsu là ai Tôi và bạn chị em không thể nào biết được lời của Chúa nói gì Tôi và bạn chị em cũng không thể nào có thể thăng tiến được Ở trong đời sống tâm linh của mình Tôi và bạn chị em cần thánh linh của Đức Chúa Trời Và cần thần khôn ngon, thần mặt khải soi sáng chúng ta Để chúng ta được trở nên giống Ngài Amen Cảm ơn Chúa Xin Chúa ban phước cho anh chị Cảm ơn Ngài Và trước khi vào bài học anh chị em Chúng ta cần à, tôi cần anh chị em chia sẻ livestream này trên trang cá nhân của mình và dạ, nếu anh chị em nào chưa chia sẻ hãy chia sẻ để nhiều người được biết nhiều người được cầu nguyện nhiều người được ờ, học hỏi lời ngài nha dạ. điều này rất là quan trọng trong thời kỳ cuối cùng này như tôi đã nói với anh chị em đấy trong thời kỳ cuối cùng Đức Chúa Trời sử dụng mạng xã hội này để rao truyền tin lành khắp đất à, có những con người bệnh tật đau yếu khốn cùng tuyệt vọng không ạ à? đầy vậy đó nhưng mà họ không biết Chúa Giêsu là ai họ cũng không biết tìm Chúa Giêsu ở đâu họ cũng không biết bắt đầu từ thế nào thì qua cái live stream này qua cái sự chia sẻ của anh chị em biết đâu được họ tình cờ hay là sự dẫn dắt nào đó của Chúa à, họ sẽ nghe được lời của Ngài và họ được chữa lành, họ được phục hồi, được giải phóng anh chị em. Cho nên tôi cần anh chị em cộng tác, cần anh chị em chia sẻ thật càng nhiều càng tốt trên những nhóm nhánh trên những group trên những cái trang trên những cái nơi nào anh chị em tham gia amen rất là quan trọng và anh chị em biết đó qua hội thánh nhà muôn dân Chúa đã nâng đỡ được rất nhiều người và làm rất nhiều phép lạ phải không ạ để người ta biết Chúa để người ta biết Chúa Giêsu thực sự là ai Ngài đã làm gì và Ngài có thể làm gì cho trong cái lúc họ cần điều đó rất là quan trọng cảm ơn anh chị em ha và rồi buổi tối hôm nay tôi với anh chị em sẽ tiếp tục bài học số 1 đó là à, nằm trong chủ đề cách cầu nguyện cho người bệnh đúng không ạ cái phương pháp chúng ta cầu nguyện cho người bệnh và bài số 1 chúng ta học là gì xây dựng một cái bầu không khí đức tin chữa lành bữa trước chúng ta đã học qua à, một phần của cái bài này và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đúng không anh chị em bữa trước chúng ta dừng lại ở chỗ là gì ạ à? chúng ta phải luôn luôn kêu cầu Chúa luôn luôn cầu nguyện Chúa luôn luôn hướng cái tâm hồn của mình đến cái vấn đề mà Chúa kêu gọi mình. Đừng bao giờ chúng ta thực hiện một cái một vụ chữa lành người bệnh mà tâm trí tâm hồn mình hoàn toàn không có liên quan, không có suy nghĩ, không có hướng tới điều đó. Đây là một chức vụ rất dễ thất bại, rất dễ nản lòng, rất dễ bỏ cuộc. Không à, chúng ta cần xây dựng trong tấm lòng và tâm trí của mình hướng đến cái nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Nếu quả thật Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em à, thực hành những cái mục vụ chữa lành người bệnh trong danh Chúa Giêsu thì chắc chắn một điều rằng tâm linh tâm hồn và tâm lòng anh em phải đặt để vào đó và tấm lòng tâm linh tâm hồn anh em đặt để vào đó một cách thành thật nó được thể hiện qua một cái đời sống cầu nguyện kêu cầu ngày mỗi ngày giúp anh em có thể uh, gia tăng sự sức giàu gia tăng năng lực gia tăng khả năng gia tăng sự hiểu biết trong cái lĩnh vực này không một ai uh, được Chúa kêu gọi không một ai nghiêm túc không ai thành thật ở trong chức vụ này mà lại không có một đời sống kêu cầu Chúa không có một cái đời sống kêu vang đến Chúa giúp đỡ mình trong những cái điều mà mình bế tắc trong những cái điều mình gặp khó khăn à, tôi đang kết thúc ở đó và một câu kinh thánh rất là quan trọng ở trong Jude à, câu 20 phải không ạ và phần anh em hãy xây dựng trên nền đức tin rất thánh của mình hãy nhờ thánh linh mà cầu nguyện hãy nhờ thánh linh mà cầu nguyện đây là cái lối sống uh, cần có của một người à, của một người thực hiện chức vụ giải cứu chữa lành à, cầu nguyện cho người bệnh mà chúng ta có chúng ta càng cầu nguyện nhiều ở trong linh càng cầu nguyện nhiều trong tiếng mới càng thờ phượng nhiều trong tiếng mới càng nói chuyện nhiều với Chúa trong tiếng mới linh anh chị em càng trở nên nhạy bén à, càng trở nên nhạy bén với Chúa anh chị em biết không ạ à, và càng nhạy bén với Chúa thì chúng ta lại càng hiệu quả trong cái chức vụ của mình bởi vì thú thật với anh chị em tất cả những gì chúng ta làm cho người khác Chúng ta cầu nguyện cho người khác Chúng ta giúp đỡ người khác Tất cả những điều đó thật sự à, Nói một cách nó đúng đắn hơn Là chúng ta đang lắng nghe nhận những chỉ thị từ Chúa Để giúp đỡ người kia à, Nếu không có Chúa Giêsu Chúng ta không làm được gì à, Giống như trong văn chương 15 Chúa nói ba Vì ngồi ta ra Các con không thể làm được bất cứ điều gì Tôi xin nói lại với anh chị em là nếu chúng ta đi trong chức vụ giải cứu chữa lành này Cầu nguyện cho người bệnh này mà chúng ta không phụ thuộc vào Chúa Không kháng khích với Chúa Không kết nối với Ngài thường xuyên Không được mở mắt mở tay Để nhảy bén với thánh linh sự dẫn dắt thánh linh Ngài Thì chúng ta thất bại hoàn toàn Chúng ta thất bại từ trước khi chúng ta cầu nguyện cho người bệnh Bởi chúng ta mù lò chúng ta không biết gì cả Chúng ta làm một cách máy móc Thấy người khác làm thế nào chúng ta bắt chước thế Chứ hoàn toàn chúng ta không có sự kết nối và chỉ thị từ Ngài à, cho nên cái điều đó rất là quan trọng anh chị vì vậy để chúng ta có sự nhạy bén thì chúng ta cần phải sao ạ à? phải xây dựng đức tin chúng ta trên một nền đức tin rất thánh và nhân đức thánh linh mà cầu nguyện có nghĩa là cầu nguyện trong linh cầu nguyện càng nhiều càng tốt thờ phượng nói chuyện ca hát trong linh để xây dựng một cái tâm linh một cách rất là nhạy bén rất là nhạy bén với cái sự dẫn dắt của đức thánh linh cho nên anh em nhìn thấy nhiều lần ở tôi cầu nguyện à, Ờ, cho người bệnh đúng không ạ đôi khi một cái vấn đề nó người bệnh nói thế này nhưng mà tao lại cầu nguyện một cái vấn đề khác đúng không ạ đôi khi người con cầu nguyện mà phải cầu nguyện cho cả mẹ cả cha đấy là sự dẫn dắt của Chúa và vấn đề nó được giải quyết ừ, vấn đề được giải quyết cho nên uh, là một người thực hiện chức vụ chúng ta phải phụ thuộc vào Đức Thánh Linh anh em nhớ ha chúng ta phụ thuộc vào Đức Thánh Linh để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chúa giao. Và để làm được điều đó, anh chị em ơi, hãy cầu nguyện liên tục trong Đức Thánh Linh. À, đó là thành phần chính trong Kinh Thánh để xây dựng đức tin của chúng ta. Dù đề câu 20. Anh chị em nhớ ha. Rồi, bây giờ sang một cái mục thứ hai. À, ngồi cái chuyện cầu nguyện với Chúa, kêu vang với Chúa, gia tăng đức tin trong Chúa, gia tăng sự sức giàu, gia tăng ơn trong Chúa, gia tăng sự nhạy bén với Đức Thánh Linh trong Chúa chúng ta còn một cái mục không không thể thiếu cho những người uh, thực hành chức vụ cầu nguyện cho người bệnh anh em biết đó là gì không đó là chúng ta phải siêng năng nghiên cứu kinh thánh à cái này rất là quan trọng và tôi nhận thấy là ngày hôm nay đó nhiều anh chị em đi trong chức vụ và cứu chữa lành lơ là chuyện này lơ là chuyện này cũng có khả năng là vì cái công việc giải cứu chữa lành nó quá bận rộn đúng không anh chị em nào mà đi trong cái chức vụ này anh chị em sẽ thấy điện thoại liên tục đúng không? ngày nào cũng cầu nguyện ngày nào cũng giúp đỡ à, hết chỗ này gọi chỗ kia gọi vừa mới ra ngoài bắc thì trong nam dập vô vừa mới ra vô trong nam thì miền trung gọi hello tôi ngày xưa trong à, cách đây cũng 10 năm rồi tôi có quen một người chị cũng đi trong chức vụ này nè người chị em ở trong chức vụ này và tôi thú thiệt là chị ấy không có được một ngày nghỉ để mà vui hưởng cái sự ân điển của Chúa ừ. đến nỗi cái ngày Tết à, ngày Tết ấy, chúng tôi chuẩn bị mấy con gà mà nấu một món rất ngon mời chị đến nhà để cùng vui vui vẻ trong ngày Tết mà cũng có thời gian luôn chị đi hết chỗ này chỗ kia chỗ nọ hết chỗ này ơi chỗ kia ơi chỗ nào gọi chỗ kia cuối cùng sao kiệt sức về với Chúa luôn kiệt sức về với Chúa luôn không làm được việc gì và tôi nghĩ rằng nếu một người đi như vậy cầu nguyện như vậy với tần suất như vậy thì chắc chắn rồi người đó sẽ không có thời giờ để nghiên cứu kinh thánh người đó sẽ không có thời giờ nó nghiên cứu thì nó hơi bị ừ, cao xa xa xỉ không có cả thời giờ để đọc kinh thánh đây là một cái lỗi lầm đáng tiếc đây là một cái thiếu sót đáng tiếc cho những người hầu việc Chúa trong cái chức vụ này tôi nói lại với anh chị em rằng những ai có thể anh chị em đang có mặt trên live stream này đã đã học đang đi trong chức vụ này hãy nghe tôi nói đây chúng ta phải biết tiết độ và biết điều gì là sức mạnh điều gì là nguồn năng lượng khiến cho chức vụ chúng ta thành công. Tôi nói với anh chị em rằng lời của Đức Chúa Trời là không thể thiếu trong chức vụ này. Đức Thánh Linh sẽ lấy điều gì để phục vụ người khác của anh chị em? Ngài lấy lời của Chúa trong lòng anh chị em. Ngài lấy cái cái cái sự hiểu biết, cái sự mặc khải qua lời của Ngài trong lòng anh chị em để có thể phục vụ người khác, giảng giải cho người khác, chia sẻ cho người khác, mặc khải cho người khác và người ta nghe lời của Ngài, người ta nhận biết lẽ thật đó và người ta được lành và lành một cách bền vững. Người ta được tự do và tự do một cách bền vững Cho nên nếu một người đi trong chức vụ cầu nguyện cho người bệnh, giải cứu người bệnh Mà không có lời Đức Chúa Trời Là tôi nói với anh em, Chức vụ đó giống như lửa rơm vậy thôi Nó sẽ mau tàn thôi Có thể nó bung lên trong một giai đoạn nào đó Nó bung lên rất là to, rất là lớn, trong rất là đẹp đẽ Nhưng mà nó tàn rất là nhanh Anh em ạ à. Cho nên tôi nói với anh em là hãy tiết độ Và dành thời gian thật nhiều nhiều nhất có thể để gì không phải đọc kinh thánh đâu người khác tín đồ thì đọc kinh thánh nhưng mà anh chị em mình phải là gì nghiên cứu kinh thánh hai cái khác nhau ạ à. cho nên kinh thánh bày tỏ cái cách mà đức thánh linh vận hành có đúng không thánh linh chúng ta có thấy đâu chúng ta có nhìn thấy ngài đâu có nghe đâu nhưng mà qua kinh thánh chúng ta biết được cái cách đúng đắn nhất mà Đức Thánh Linh vận hành. À, chúng ta đặc biệt nhìn thấy cách Ngài vận hành qua cuộc đời của Chúa Giêsu. Anh em thử nghiên cứu tất cả những ca cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện giải cứu của Chúa Giêsu đấy, chúng ta sẽ thấy Chúa Thánh Linh vận hành qua Ngài như thế nào. Cho nên anh chị em biết không, bốn sách phúc âm và sách công vụ các sứ đồ là đặc biệt và cực kỳ quan trọng cho những người đi trong chức vụ cầu nguyện cho người bệnh và giải cứu khỏi ma quỷ. Bốn sách phúc âm và sách công vụ phải nghiên cứu thật kỹ, phải nhìn thật kỹ. Và Chúa Giêsu phải là khuôn mẫu của tôi và bạn chị. Cái cách Chúa Giêsu chữa lành người ta, cái cách Chúa Giêsu giải cứu người ta phải là khuôn mẫu. Chúng ta không thể nào bắt chước không thể nào mà nghe người ta nói, không thể học kinh nghiệm của người khác được. Không, cái đó nó rất nguy hiểm. Tốt nhưng mà nó không phải là tốt nhất. Tốt nhất là chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh Và nhìn vào Kinh Thánh Để lấy ra một khuôn mẫu từ Kinh Thánh Của việc chữa lành Của việc giải cứu Tôi lấy một ví dụ Tôi lấy một ví dụ Ví dụ trong vấn đề giải cứu đi không ạ? Nó cũng liên quan đến cái sự chữa lành này Mà giải cứu đi Có một số giáo lý nói rằng là mình phải Kêu ma quỷ lên và nói chuyện với nó Khai thác thông tin của nó Nói nó tên là gì, ở đâu làm cái gì à, mày nhập vào người này như thế nào mày ờ, có bao nhiêu quyền lực mày đã thế này thế nào thế khác có một số giáo lý nói như vậy và cần thiết phải như vậy nhưng mà cũng có một số giáo sư dạy rằng không cần như vậy bây giờ tôi hỏi anh chị em nghe ai rất là bối rối phải không ạ tôi nói với anh chị em này không nghe ai đó hãy nhìn vào kinh thánh hãy nhìn xem Chúa Giêsu làm gì khi ngài đủ quỷ cho một con người vậy thôi và chúng ta học tập tập như vậy bây giờ chúng ta hãy thử phân tích cái cái đó đi ha chúng ta sẽ liệt kê toàn bộ những ca giải cứu của Chúa Giêsu rất là nhiều ngày giải cứu rất là nhiều nào là ngày giải cứu đứa bé bị động kinh ngày giải cứu người phụ nữ bị gù lưng 30 à, 18 năm rồi ngày giải cứu một cái ông bị quỷ nhập điên loạn sống trong bầu mạ không ạ à? ngày giải cứu à, à, Mar, Marie Madeleine khỏi bảy con quỷ nhiều lắm. Rồi bây giờ anh xem thử liệt kê. Trong tất cả những trường hợp đó có trường hợp nào Chúa Giêsu nói chuyện với ma quỷ không? Và bao nhiêu trường hợp? Nếu anh chị em nghiên cứu cả bốn sách phúc âm đó thì tôi sẽ thấy là chỉ có duy nhất một lần thôi. Chúa Giêsu hỏi ma quỷ mày tên gì? Anh em nhớ không? Đây là trong cái câu chuyện mà Ngài giải cứu cái người điên Ngài hỏi người điên rằng là à, Ngài hỏi là mày tên là gì Thì người điên nó mới nói là ta là quân đội Vậy thôi Như vậy ở đây chúng ta thấy là Chúa hoàn toàn không khai thác thông tin Rằng là mày có bao nhiêu con Tên mày là gì Mày vào lúc nào Mày đã làm gì Tổ tiên người này như thế nào Chúa không có khai thác Đúng không Và hầu hết những phần còn lại Thì Chúa Giêsu luôn quở trách ma quỷ Và cho nó đi lập tức Chú không có đòi thời giờ ở đâu mà nói chuyện với ma quỷ Mà chú cũng không cần khai thác ma quỷ Thông tin Vì nó là cha đẻ của sự nói dối Và nó luôn nói dối Có đúng không? Như vậy ngay tại chỗ này khi mình nghiên cứu Kinh Thánh mình thấy là Tốt nhất Chúng ta học cái cách của Chúa Giêsu đủ quỷ Chúng ta học cái cách mà Chúa Giêsu chữa lành à. Rồi một ví dụ khác Vì sự chữa lành Ví dụ như có một cái giáo lý À, nói rằng là à mình đã cầu nguyện chữa lành thì không có được cầu nguyện lặp đi lặp lại không có được cầu nguyện nhiều lần nhưng mà có một số giáo lý nói là được được phép nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện nhiều lần nếu anh chưa hết bệnh nhưng nghe ai nghe ai có đúng không rồi ai cũng có cái lý đó nhưng mà bây giờ nhìn vào kinh thánh Chúa chữa lành rất là nhiều người Chúa chữa lành người bại Chúa chữa lành người ờ, bài 38 năm bên hồ Alberteda Chúa tự chữa lành người bài bốn người khiêng à, Chúa chữa lành cho à, người mù đúng không Chúa chữa lành cho người điếc nhiều lắm và hầu hết các trường hợp thì kinh thánh nói là ngài chữa lành tất tần tật người phun đến thì ngài nói cái sạch luôn người bị mất huyết 12 năm rơ vào trong áo ngài cái sạch luôn lành tức thì người mù Batime Vừa mù vừa ăn mày đó vừa nói là đức tin con đã cứu con hãy đi lành luôn Đúng không ạ Người bại 38 năm Chúa nói hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi Đi luôn Rồi người bại bốn người khiêng Chúa nói là Hãy đứng dậy vác giường ngươi về nhà Thế là đứng dậy luôn Đúng không? Người bị teo tay Chúa nói dơ cánh tay ngươi ra Thì cánh tay hết teo luôn Hầu hết là Chúa câu nguyện một phát là xong luôn Không cần phải lặp đi lặp lại Anh em thấy không ạ Nhưng có một lần duy nhất anh em nhớ câu chuyện không có anh bạn anh dẫn người mù của anh đến cho Chúa Giêsu cầu nguyện Chúa Giêsu mới dẫn cái người mù đã ra chỗ khác xa đám đông Chúa đặt tay lên mắt người mù đúng không và nói rồi sau đó hỏi người mù anh thấy không người mù nói là tôi thấy lờ mờ tôi thấy người đi lại như cái cây thì Chúa Giêsu sao nè một lần nữa Chúa đặt tay lên người mù thế là lần thứ hai này thì người mù thấy rõ hoàn toàn như người bình thường. từ cái chỗ này Chúng ta cũng có thể học được cách của Chúa Giêsu chữa cho người bệnh Đó là chúng ta hoàn toàn có thể cầu nguyện cho người bệnh nhiều hơn một lần Và chúng ta có thể cầu nguyện cho người bệnh cho đến khi người bệnh được lành trong danh Chúa Giêsu Không quan trọng Tùy cái đức tin của người kia Cả đúng không ạ? Ai đây là cái chỗ mà chúng ta nhìn thấy Tóm lại anh em biết không Khi chúng ta nghiên cứu kinh thánh nghiên cứu các sách phúc âm nghiên cứu sách cựu ước nghiên cứu sách công vụ sứ đồ nghiên cứu những thư tín vân vân chúng ta sẽ học được cái khuôn mẫu chữa lành chúng ta học được cái cách Đức Thánh Linh vận hành một cách bài bản đúng đắn đây là chỗ mà chúng ta có thể rút tỉa được những sự hiểu biết rất sâu sắc từ Đức Chúa Trời cho chúng ta về vấn đề này Ngoài ra chúng ta cũng có thể học hỏi anh như người này người kia Nhưng mà tôi nói với anh chị em Nghiên cứu kinh thánh cho bản thân mình là phải có Chúng ta không thể nào xây dựng chức vụ của mình trên kinh nghiệm Trên sự truyền khẩu trên cái sự truyền đạt của người nọ người kia không tôi nói cho em phải tự mình nghiên cứu kinh thánh để gì để chức vụ anh chị em không mau tàn không sai lầm không thiên lệch bởi vì đi trong cái thế giới thuộc linh này là chỉ cần chúng ta sai một ly thôi nó sẽ đi một dặm à, ma quỷ có thể xen vào nhiều điều tai hại có thể xen vào nhiều điều thái cực có thể xen vào nhiều những cái điều quái đản mê tín dị đoan có thể xen vào và điều đó nó khiến cho cái chức vụ của chúng ta không còn thuần túy là một chức vụ từ trời mà nó pha tạp đủ thứ nếu như chúng ta không nghiên cứu kinh thánh và rút tỉa cho chúng ta tôi nói với anh chị em cầu nguyện chữa lành trong danh Chúa Giêsu không phải là mê tín gì đó không phải là đọc thần chú không phải là cái cách làm của những ông thầy bùa thầy pháp này kia không phải là ngậm nước phun không phải là ngậm muối phun không phải là ngậm máu phun không phải là dùng cái lá quẹt quẹt thế này không đây là việc làm của đức thánh linh trên thân thể người bệnh đây là uy quyền trong danh của Giêsu có sự hiểu biết sáng suốt đầy đủ dựa trên kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên cho em à, chúng ta phải nghiên cứu kinh thánh. À, hãy tìm trong kinh thánh những ví dụ để mình noi theo. Hãy xem xét tất cả các ẩn dụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời và cầu xin mở Chúa mở mắt cho mình hiểu được những ý ẩn của vương quốc đó. Bởi vì sao? Cái cái sự chữa lành là nó được thể hiện quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời thể hiện cái y luật của vương quốc Đức Chúa Trời nó thể hiện cái cách mà vương quốc Đức Chúa Trời vận hành uh, trên sức khỏe của một con người cho nên khi chúng ta đọc những bí ẩn hiểu được những bí ẩn của vương quốc Đức Chúa Trời anh em sẽ rất là nhẹ nhàng để mà cầu nguyện cho người bệnh và thấy hoàn toàn phép lạ nó xảy ra một cách rất tự nhiên bởi vì đó là vương quốc của Chúa Đấy là cái cách ở trong vương quốc của Chúa Giống như anh chị em bước vào trong ánh sáng Thì chắc chắn à, quần áo anh chị em sẽ được chiếu sáng Anh chị em sẽ có cái bóng Anh chị em sẽ nhìn thấy mọi vật phải không? Chúng ta không thể nào khác được cho nên khi chúng ta hiểu cái cách vận hành của Vương quốc Chúa Chúng ta rất là dễ tự tin để cầu nguyện cho người bệnh Vì chúng ta biết rằng chúng ta đang ở đâu, đang làm gì Và chúng ta làm với thẩm quyền nào, cách nào Đúng không chị em? Đó à, Cho nên à, à, Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu à, Nghiên cứu về vương quốc của Chúa Rồi Tiếp theo chúng ta một nơi khác mà để chúng ta nghiên cứu nữa đó Là chúng ta cần phải tìm hiểu tất cả Ờ, những cái giai đoạn, những cái thời kỳ mà dân Israel đã trải qua dưới những lãnh đạo khác nhau. À, tại sao? Tại sao? Vì những lãnh đạo trong Kinh Thánh đây là những nhà phục hưng. À, Gideon có cái cách vận hành của Gideon Samson có cách vận hành của Samson David có cách vận hành của David Solomon có cách vận hành của Solomon Moses có cách vận hành của Moses Eli, Eli có cách à, tạo phép lạ của Eli Elise có cái cách nhận phép lạ và làm phép lạ của của Elise à, và những ông vua như Josaphat, Ezechia tất cả những nhân vật đó anh chị em chúng ta hãy nghiên cứu cuộc đời của họ hãy nghiên cứu thật kỹ điểm mạnh điểm yếu của họ tại sao họ thành công tại sao họ thất bại chúng ta phải biết làm sao để chúng ta học sự thành công của họ và loại trừ những khuyết điểm của họ tất cả những tấm gương trong kinh thánh không phải chép để vui để chơi đâu anh chị em tất cả những tấm gương những nhân vật trong kinh thánh chép một cách trân trụi để cho chúng ta làm gương cho chúng ta để chúng ta nhìn vào đó và biết xây dựng con người của mình làm thế nào để cho đẹp lòng Chúa làm thế nào để cho hiệu quả với Chúa làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành công cụ đắc lực của Chúa nhất là trong cái chức vụ giải cứu chữa lành này nha anh em nhớ ha à, nghiên cứu vương quốc à, nghiên cứu khuôn mẫu của Chúa Giêsu nghiên cứu vương quốc rồi bắt đầu nghiên cứu những thời kỳ của Israel dưới những lãnh đạo khác nhau nghiên cứu cuộc đời của những lãnh đạo đó đây là cái chỗ hết sức quan trọng không ạ à? rất là quan trọng anh em thử đi mỗi lần anh em nghiên cứu một nhân vật anh em sẽ học cho mình rất nhiều bài học dù anh em nghiên cứu David anh em sẽ học biết bao nhiêu bài học có một lần tôi đã chia sẻ những bài học của David ở trên à, bài giảng chủ nhật phải không ạ à? rất là nhiều bài học qua cuộc đời của ông rồi vua Ezechia rất là nhiều bài học qua cuộc đời của ông rồi Joseph rất là nhiều bài học qua cuộc đời của ông Môi-se rất là nhiều bài học qua cuộc đời của ông Tôi khích lệ anh chị em hãy nghiên cứu từng nhân vật một trong Kinh Thánh à, Để chúng ta học cái cách Học cái cách Để chúng ta hiểu rõ hơn Đức Chúa Trời muốn gì Và Ngài à, mong đợi gì à, Từ người của Đức Chúa Trời Từ cái người của Ngài sai phải Amen anh chị em Chúng ta cần ha Đó Rồi anh chị em Mục thứ ba mà chúng ta cần đó là gì ạ? À? Chúng ta ngồi ngồi cái chuyện nghiên cứu kinh thánh để có sự hiểu biết thì chúng ta cũng cần nghiên cứu lịch sử nữa, ừ, nghiên cứu lịch sử. À, dĩ nhiên anh chị em học ở trong các trường kinh thánh sẽ có môn lịch sử hội thánh đúng không ạ? Lịch sử hội thánh à, rất là nhiều nhưng mà đây chỉ là lịch sử hội thánh. Tôi muốn nói nghiên cứu lịch sử là rộng hơn. À, hãy tìm các sách được viết bởi các tướng lĩnh trong quân đội của Chúa. Ừ, đây là chỗ mà chúng ta cần không ạ chúng ta cần ờ, tìm các sách viết về uh, ờ, Willie Graham ờ, Alexander Dowie không ạ rồi John Lay Catherine Kuhlman rồi những cái nhân vật trong lịch sử như là ông Martin Luther không ạ John Wesley uh, Tống Thượng Tiết vân vân những người đã hoặc đang sống theo lối sống siêu nhiên dĩ nhiên chúng ta không cần nghiên cứu lịch sử của những người mà uh, chỉ là thần học thuần túy tôi đang nói trong phạm vi là những tướng lĩnh trong quân đội của Chúa tức là những tướng lĩnh uh, đã từng vận hành trong dấu kỳ phép lạ quyền năng chữa lành giải cứu anh chị mời tìm tất cả những nhân vật đó đọc nghiên cứu sách về họ cuộc đời của họ đúng không ạ đây là một kho thông tin tuyệt vời cho những ai muốn theo đuổi chức vụ này anh em thấy những sách mà tôi đọc trên sách nói phải không ạ thú thật là tôi là luôn luôn tìm kiếm những quyển sách của những tướng lĩnh trong quân đội của Chúa tức là những người vận hành trong dấu kỳ phép lạ siêu nhiên à, Smith ờ, là ông mà ông làm cho 20 người chết sống lại bởi danh Chúa không ạ? ông uh, ờ, um, uh, Mahechapda là một nhà truyền giáo vĩ đại đã làm rất nhiều dấu kỳ phép lạ ở khắp mọi nơi khắp mọi châu lục mười hạt bon anh em quá quen thuộc rồi đúng không Catherine Kuhlman quá quen thuộc luôn rồi và vô số vô số vô số những nhân vật những con người hiện đang sống hoặc đã về với Chúa rồi nhưng mà gì Chúa đã dùng cuộc đời của họ một cách đầy quyền năng cho những người bị ma quỷ ức hiếp đây là một cái cái cái cái, cái cái kho tàng kiến thức mà tôi nói với anh chị em này đôi khi đó mình phải mất 10 20 năm để phát hiện ra một điều gì đó trong khi anh chị em chỉ cần nghiên cứu lịch sử đọc những quyển sách đó nghiên cứu về cuộc đời của họ chúng ta có thể biết được những điều đó trong vòng một vài tuần anh chị em thấy lời không rất là lời. à, tôi học những cái cái cách của họ tìm kiếm Chúa tôi học cách họ kiên ăn tôi học cách họ gặp gỡ Chúa tôi ờ, học về cái cách của họ cầu nguyện cho người bệnh tôi học cái cách mà họ nhận lãnh ân tứ từ thánh linh tôi học cái cách mà họ vận hành những ân tứ của đức thánh linh tôi học cái cách làm sao để họ có thể nhìn thấy sự hiện thấy ở trong linh tôi học cái cách họ bắt đầu cái chức vụ ờ, giải cứu chữa lành như thế nào tôi học cái cách ờ, họ dầm thấm mình thờ phượng chúa mỗi ngày ra sao tôi học cái cách trong đời sống hàng ngày của những người đi trong chức vụ giải cứu chữa lành họ cần điều gì họ sống làm sao không ạ trong gia đình họ thế nào trong hội thánh họ ra làm sao ô nó rất là diệu kiệm chứ cho nên những lãnh đạo này thật sự là những con người đem lại sự phục hưng chữa lành vĩ đại mà nhất là trong giai đoạn 1950 anh em biết cái giai đoạn này ở bên Mỹ nó có cái phong trào gọi là tiếng nói chữa lành phải không ạ nó rất là nhiều những cái tướng lĩnh đã được Chúa giấy lên trong thời kỳ này ví dụ như ông Kenneth Hagin phải không đấy những tướng lĩnh những con người vĩ đại T.L. Osborne, Lester Samran, à, Maris Sarulo, những người đã trở về với Chúa rồi nhưng mà sách của họ để lại rất là diệu kỳ. Anh em tìm đi, nghiên cứu đi. À, cho nên có một cái quyển sách là à, các tướng lĩnh, à, các tướng lĩnh của Đức Chúa Trời, không? liệt kê nhiều lắm. Và tôi nhờ cái quyển sách này mà tôi lột tìm à, những nhân vật, à, những nhân vật mà chú Dung trong cái thời kỳ đó nó như thế nào và tôi tìm hiểu lịch sử của họ rất là diệu kỳ cũng một lẽ đó à, chúng ta đọc lịch sử để gì ạ à? rút tỉa những điều quý giá à, rồi gì gạt bỏ những điều sai lầm để cho mình đừng có mắc sai lầm đúng không đừng mắc sai lầm giống như họ đã mắc nhưng mà chúng ta lại học tập những tấm gương của họ về những điều tốt quá đúng chứ anh chị em cho nên đừng bao giờ anh em sợ một con người mà có cái kết cục không tốt đẹp ví dụ như là anh em đọc về cái ông William Braham đúng không? là một, một một người ờ, được Chúa dùng rất là quyền năng nhưng mà cuối đời là hơi lệch lạc cuối đời là đi phải nói là tà giáo à, có cái sự là tà giáo của ông William Braham cuối đời ông cho ông là Eli à, chuẩn bị dọn đường để Chúa tái lâm đúng không ạ ông nghĩ ra những cái điều rất là là, là kinh dị và hiện nay thì thì ờ, ổng vẫn còn một số những tín đồ vẫn tin theo những cái điều quái gở như vậy nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa rằng chúng ta phủ nhận tất cả những gì mà Chúa đã sử dụng ông trong cái giai đoạn mà ờ, đỉnh điểm của chức vụ. Không ạ? Đây là một con người mà thật sự là Chúa dùng một cách rất là quyền năng. Những lời tri thức của ông chính xác đến mức độ tính bằng con số 5 chứ không phải là hiện tại. Những dấu kỳ phép lạ Chúa làm qua ông chưa bao giờ có một nhân vật trong lịch sử mà mà mà giống như những điều mà Chúa làm qua cuộc đời của ông. Anh em đọc trong ông William Graham sẽ thấy. Không phải ông à, Bill Billy Graham đâu, không phải đâu anh chị em. Phải nhớ kỹ cái tên tôi đọc William Graham. Con người này rất là diệu kỳ. À, nhưng mà cuối đời là ông như vậy. Cho nên cho nên chúng ta đừng sợ khi phải đọc những cái cái sách như vậy hay cuộc đời của họ, đừng sợ có một số người rất là thái cực ở chỗ này ô thấy ông này xa ngã cuối đời dẹp hết không đọc gì không dở anh chị chúng ta cần phải học cách giống như ăn cá vậy đó anh em ăn con cá anh em ăn hai tấc tần tật à không anh em gỡ cái thịt ăn và vứt cái xương đi thì cũng vậy khi chúng ta nghiên cứu lịch sử nghiên cứu cuộc đời của những ờ, lãnh đạo phục hưng ờ, cuộc đời của những nhân vật ờ, tuyệt vời mà đã làm những cuộc phục hưng vĩ đại trên thế giới này thì chúng ta cũng nghiên cứu với tinh thần là gì đã ăn thịt bỏ xương ăn thịt bỏ xứ không sao hết không có một con người nào là hoàn hảo trên đất này nhưng em amen với tôi điều đó mà vua David vẫn còn phạm tội cơ mà cho nên vua David là người gần gũi Chúa làm vua của một đất nước không thiếu một thứ gì mà ông vẫn vẫn phạm tội cơ mà cho nên cái chuyện con người phạm sai lầm là chuyện bình thường à, con người mà nó phải phạm sai lầm nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả cuộc đời họ đều sai lầm có những giai đoạn họ được Chúa dùng rất là mạnh mẽ có những giai đoạn họ được Chúa mặc khải rất là diệu kỳ có những cái điều mà Đức Chúa Trời dùng họ một cách lá lục chúng ta hãy học những sự đó còn những sự xấu xa để cho Đức Chúa Trời lo đừng phán xét đừng sợ hãi amen chị em đây là cái chuyện mà chúng ta cần phải phải phải phải nè cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy siêng năng vào cái trang sách nói nhà muôn dân đó. rồi tìm những cái quyển sách mà anh chị em muốn à, nghe hãy học những cái kiến thức của họ học về cuộc đời của họ học về cách họ gặp gỡ Chúa, học về cách họ tương giao với Chúa, học về cách họ cầu nguyện với Chúa, học về cách họ phục vụ Chúa, học về những cái điều Chúa có thể làm với họ để nói với chúng ta rằng Chúa ơi Ngài làm được cái điều đó qua người anh em, người chị em này của con thì Ngài cũng làm qua con được. Chúng ta khích lại đức tin. Hãy nghiên cứu lịch sử Amen Jack. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp đến một thứ tư à, của cái vấn đề xây dựng một cái bầu không khí đức tin để cho chức vụ chữa lành người bệnh đúng không ạ là sự chuyển giao à, cái này rất là quan trọng nào chúng ta đã đi đâu nè kêu cầu Chúa rồi nè nghiên cứu kinh thánh rồi nè nghiên cứu lịch sử rồi nè đúng không những cái đó là nó nó đã đem lại cho anh em vô vàng những kiến thức xây dựng cho anh em một cái nền tảng đức tin về sự chữa lành giải cứu là xác quyết không còn một mảy may nghi ngờ đúng không một cái người mà đi trong chức vụ giải cứu chữa lành mà còn nói là không biết giờ Chúa còn làm phép lạ không Chúa còn có chữa bệnh không thì thôi hỏng từ trong trứng rồi đúng không chúng ta phải nghiên cứu và xây dựng cho mình một cái đức tin xác quyết Chúa Giêsu hôm qua hôm nay đời đời không hề thay đổi Ngài làm điều đó cho trong quá khứ Thì Ngài làm điều đó trong hiện nay Chắc chắn là Ngài làm Ngài làm ở trong năm 1950 Thì Ngài làm trong 2023 như sau Ngài làm từ thời công vụ sứ đồ thế nào Thì bây giờ Ngài cũng làm thế Chúa không thay đổi một chút nào Amen Đó là lý do chúng ta phải kêu cầu Phải nghiên cứu Phải nghiên cứu kinh thánh phải tra cứu lịch sử để xây dựng cho mình đức tin đức tin đến bởi lời mà đức tin đến bởi lời Chúa mà đức tin đến bởi những gì chúng ta đọc chúng ta nghe mà cho nên nếu chúng ta lời những điều đó là hỏng rồi nhưng anh chị em à khi chúng ta có đức tin đó rồi đó chúng ta cần một điểm nữa rất là diệu kỳ mà cái điểm này tôi thường hay chia sẻ trong các kỳ bồi linh trong những cái ờ, đại hội đó là tôi gọi là sự chuyển giao chuyển giao à, giống như tôi hay nói với anh chị em đó không ạ tôi là một người được rất là may mắn à, được gặp hai con người rất lạ lùng trên đất này à, đó là sứ đồ Ilunga và tiên tri Tibi Joshua gặp trực tiếp à, gặp trực tiếp mặt đối mặt và họ đã đặt tay cầu nguyện cho tôi ô đó là một cái sự chuyển giao cầu nguyện thực tế luôn và sau khi được cầu nguyện như vậy thì hoàn toàn mọi sự tăng trưởng biến đổi bộc phát một cách rất là lộc trong cái chức vụ giải cứu chữa lành anh em có thấy ra điều đó không à, Chúa vẫn ban ơn nhưng mà nếu được chuyển giao thì ơn nó được nhân lên con số tính hàng ngàn lần chứ không phải là trăm nhân lên kích lên mạnh mẽ lên cho nên theo đuổi những người nam người nữ được Đức Chúa Trời sử dụng những con người có một lối sống của phép lạ và xin họ đặt tay lên bàn đặt tay lên em và cầu nguyện cho anh em là điều cần thiết tôi nhắc lại nha theo đuổi những người nam người nữ những người của đức chúa trời là những người có lối sống đang sống một lối sống đầy phép lạ đang thực hiện chức vụ giải cứu chữa lành theo đuổi họ và xin họ đặt tay lên anh em và cầu nguyện cho anh em đây là cách đây là cách diệu kỳ đây là cách mà đức chúa trời muốn đúng không anh em có thể nhận được ân điển của phép lạ nhận được ân tứ một cách lá lùng qua cái cách này. Đây là một trong những điều mà sứ đồ Phaolô đã dạy trong Timothy nhất chương 4 câu 14. À, khi ông khích lệ Timothy hãy nghiêng lời ơn mà Timothy đã nhận được do nhờ các trưởng lão đặt tay và chính ông cũng đặt tay lên Timothy nữa. Và nhờ đó mà Timothy nhận được ân tự, nhận được ơn và nói cụ thể đây là ơn gì? Cụ thể trong bài học chúng ta là ơn chữa lành người bệnh. Anh em nhớ trong chính ân tứ thánh linh không có ơn chữa lành bệnh tật và tôi chỉ nói với anh chị em này cái này là một cái bí quyết à, một cái cái bí ẩn trong cái câu mà ơn chữa lành bệnh tật đó nếu đọc kỹ anh chị em thấy là ơn chữa lành các loại bệnh tật đây là ơn nó không phải là là là rèn luyện mà có đúng không ạ đây là ơn ơn từ thánh linh ban cho chúa thánh linh ban cho anh em ơn chữa lành các loại bệnh tật có nghĩa là gì là có thể trong hội thánh có năm bảy người có cái ơn này và mỗi người có thể có một cái ơn chữa lành cái bệnh khác nhau ví dụ như tôi được ơn chữa bệnh xương khớp à, bệnh xương khớp là tôi đặt tay lên là nó lành còn đôi khi bệnh đau đầu nó là không lành à, bệnh tim mạch nó là không lành anh em hiểu ấy mà bệnh gan nó không lành bệnh thận nó không lành ai nhưng mà chúa có thể ban cho một người là nhiều ơn chữa bệnh Tức là Chúa có thể ban cho anh em ơn chữa bệnh tim, ơn chữa bệnh đau đầu, ơn chữa bệnh gan, ơn chữa bệnh bao tử, ơn chữa bệnh tiền đình, ơn chữa bệnh ung thư vân vân và vân vân. Như vậy thì càng nhiều những đầy tớ được ơn chữa bệnh đặt tay lên cho em chuyển giao anh chị em càng cả nhiều ơn. Đây là chỗ chuyển giao. Chúng ta nhận, chúng ta nhận bởi lời cầu nguyện của họ. À, cho nên à, cầu nguyện cho người bệnh mà có ơn là sướng lắm anh chị. À, nó không có phải phân vân gì cả à, đơn giản là anh chị em đặt tay lên và nói hãy lành đi tự nhiên lành à. à đây là ơn mà đây, đây là ơn không phải nhảy muôn phải nỗ lực không phải cái gì cả khi anh em đặt tay lên người bệnh và anh em nói đầu đầu lành đi thế là lành ung thư lành đi thế là nó lành không à, tim mạch lành đi thế là lành gan lành đi thận lành đi thế là lành bởi vì người đã được ơn đây gọi là ơn chữa bệnh mà sứ đồ Phaolô nói trong Corinto nhất đoạn 12 anh chị em thấy đó ơn chữa các loại bệnh tật anh em nhớ ha các loại bệnh tật bệnh thì nhiều lắm à, và và mỗi một người có thể Chúa ban ơn cho chữa lành vài loại bệnh đúng không? vài loại ví dụ như à, chữa bệnh tim chữa bệnh thận chữa bệnh phổi chữa bệnh đau đầu à, chữa bệnh xương khớp đó, anh em thấy đó. thì cái đó là cái mà anh em hãy để ý ha rồi à, cần cần cần nhưng mà nhưng mà tôi muốn nói để anh em khích lệ thêm nè cái cách mà một người trực tiếp đặt tay lên cho em để chuyển giao sự sức giàu đó chuyển giao ơn đó nó không phải là cách duy nhất không phải cách duy nhất tôi cảm ơn chúa về điều này chứ nếu đây mà cách duy nhất thì căng rồi ví dụ có những người của đức chúa trời ở xa ở xa xôi lắm không thể nào đi gặp được thì làm sao đúng không ạ dù bây giờ mình nhìn trên mạng bao nhiêu những tiên tri ở châu phi làm sao mình gặp được họ những người đầy ơn ở bên Mỹ làm sao mình qua đó mình gặp được họ à, đôi khi có thể gặp được nhưng mà rồi ngăn cách về ngôn ngữ về văn hóa làm sao mình có thể trình bày được họ để họ đặt tay lên mình đúng không ạ? cho nên cảm ơn Chúa vì cái sự đặt tay chuyển giao không phải là cách duy nhất đôi khi chúng ta có thể nhận được qua sự ảnh hưởng của chức vụ họ bằng tấm lòng tôn kính à, ví dụ như ông có một ông ông chia sẻ ông Dad Hill ông chia sẻ là ông quá hâm mộ ông Kenneth Hagin ấy. Suốt ngày ông nghe băng đĩa của ông này Và một ngày nọ khi ông nghe một cái đĩa nào đó Sự, giảng dạy Thì ông thấy có tiếng cái rộp Thì ông thấy có một cái gì đó như cái đồng xu vậy Nó chạy từ cái băng đĩa đó nó chui vào lòng ông Và kể từ đó ông được ơn giáo sư, được ơn giảng dạy Ông giảng dạy đầy sự sức giàu Trong khi trước đó ông nói chả ai nghe Anh em hiểu không Cho nên nghe sách rất là quan trọng anh chị em Đọc sách rất là quan trọng khi anh em hâm mộ một đầy tớ nào đó của Chúa khi anh em hâm mộ tôn kính một đầy tớ nào đó của Chúa anh em nghe băng đĩa của họ anh em đọc sách của họ một cách say mê tôi nói anh em trong đó có sự chuyển giao chuyển giao qua băng đĩa qua màn hình qua sự sức giàu uh, qua sách cho nên anh chị em hãy chú ý điều đó chú ý điều này đó là sự ảnh hưởng ha à, và cái cách đó là cái cách mà tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng trong thời kỳ cuối này bởi vì mạng xã hội bởi vì cách đó là cách nó khiến cho mọi khoảng cách bị rút ngắn ờ, Không gian thời gian không còn ờ, cái cái cái à, là ngăn trở nữa à, Có những đầy tớ của Chúa đã về với Chúa lâu rồi Thế làm thế nào mình nhận được sự ảnh hưởng của sự sức giàu của họ đấy Chỉ còn cách là nghe lại băng đĩa của họ Nghe lại và đọc những sách của họ thôi Một cách tôn kính Đây là cái chỗ rất quan trọng à, Tôi muốn nhấn mạnh chỗ này là tấm lòng tôn kính à, Tấm lòng trân trọng trân quý yêu quý đó nó giúp chúng ta dễ dàng nhận sự chuyển giao sự sức giàu tôi nói với anh chị em một cái lại thật như thế này anh chị em không thể nào nhận được sự chuyển giao sự sức giàu từ một đầy tới chúa mà anh chị em không yêu quý người đó anh chị em không tôn kính người đó anh chị em vừa nói xấu người đó lại vừa muốn nhận lãnh sự sức giàu trên người đó không bao giờ hoạt động cái đó không bao giờ hoạt động anh chị em hiểu không ạ à đây là nguyên tắc của đức chúa trời Elise muốn nhận sự sức giàu của Eli thì Elise phải hết sức tôn quý Eli đi theo phục vụ Eli trân trọng Eli kính trọng Eli coi Eli như người thầy của mình mà Đức Chúa Trời sử dụng để giúp cho cái chức vụ mình được thành công đây là nguyên tắc bất di bất dịch bất di bất dịch cho nên à, Timothy mà muốn nhận được ơn mà Đức Chúa Trời ban cho Phaolô thì ông coi Phaolô như người cha thuộc linh của mình ông nghe Phaolô vâng phục Phaolô đi theo phục vụ cuộc đời với Phaolô tận hiến tất cả tuổi trẻ của mình vào chức vụ với Phaolô anh em thấy không ạ cho nên tôi nói anh chị em à, cái lòng tôn kính cái sự yêu quý với người của Đức Chúa Trời là cái cửa để cho chúng ta nhận được sự sức giàu từ họ ơn từ họ chuyển giao cho mình cho nên khi anh chị em nghe băng đĩa của một ai đó à, một người được sức giàu nào đó thì anh chị em hãy đừng nghe với một cái thái độ là tôi muốn nhận từ người này không không Trước hết hãy nghe với lòng tôn kính Yêu quý, trân quý, tôn trọng người đó mới được ừ. dạ, Đây là cái thái độ mà chúng ta cần phải nhắc ở đây Bởi vì rất là nhiều cái tình trạng là gì à? Chúng ta chỉ muốn cái ơn thôi à, Còn à, con người đó là không thèm nói chuyện à, Không thèm mà quan tâm Nhưng mà mình muốn cái ơn trên người đó à, Cái chuyện đó là nó không hoạt động nha anh chị em Nó không bao giờ hoạt động không bao giờ dù anh chị em có gọi ô đây là cha thuộc linh của tôi ở đây là mẹ thuộc linh của tôi đây là thầy thuộc linh của tôi anh chị em có gọi hàng ngàn lần nó cũng không hoạt động vì chúa là chúa của tấm lòng đức chúa trời chúng ta là đức chúa trời của tấm lòng và ngài kiểm tra tấm lòng của chúng ta có thể chúng ta không gọi cái gì cả nhưng mà lòng chúng ta tôn kính yêu quý thì khi chúng ta kết nối với người đó chúng ta nhận được cái sự chuyển giao rất là quan trọng rồi điểm thứ năm điểm thứ năm à, tôi gọi đó là đây là sự liên kết sự liên kết không ạ sự liên kết chúng ta biết sự chuyển giao phải không ạ bây giờ có sự liên kết sự liên kết là gì chúng ta nhìn vào câu chuyện của David và Goliath là một câu chuyện nổi tiếng ở trong kinh thánh không ạ đây như vậy thì David đã giết chết Goliath nhưng nếu anh chị em đọc cả Kinh Thánh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng không phải chỉ có một gã khổng lồ đó bị giết chết đâu mà ít nhất có bốn gã khổng lồ khác bị giết chết trong kinh thánh và tất cả đều bị giết bởi ai bởi những người đi theo David anh em hiểu ý không ạ anh em hiểu ý không ạ tôi nhắc lại nha ví dụ như mình nhìn thấy câu chuyện của David giết Goliath là chúng ta thấy một người khổng lồ Mạnh bạo của dân Philippines bị David giết Câu chuyện đấy ai cũng biết Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ kinh thánh Chúng ta sẽ thấy không phải chỉ duy nhất một ông Goliath này bị giết Mà có bốn gã khổng lồ khác bị giết nữa trong kinh thánh Cũng rất là mạnh bạo không thua gì Goliath đâu Nhưng mà đặc biệt là gì Họ được giết bởi những người đi theo David Hiểu không ạ Cho nên Thế nào là sự liên kết Nếu như bạn muốn giết kẻ khổng lồ thì hãy đi theo cái người đã từng giết kẻ khổng lồ nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta nếu bạn muốn có một chức vụ giải cứu chữa lành thành công hãy đi theo cái người đã có một chức vụ giải cứu chữa lành thành công hiểu không đây là liên kết nó sẽ ảnh hưởng qua anh chị em à, nó sẽ nâng đời sống anh chị em và anh chị em nhìn thấy những dấu kỳ phúc lạ đó Đến lúc anh chị em sẽ làm được như cái người mà anh chị em liên kết Anh chị em sẽ giết được gã khổng lồ khi anh chị em đi theo cái người đã giết được gã khổng lồ hiểu em ạ à? chúng ta không thể nào có thể có một chức vụ giải cứu chữa lành thành công khi một sư của anh chị em là người hoàn toàn trả cái tin gì vào chữa lành giải cứu hết không bao giờ à, chúng ta ngồi trong cái hội thánh rồi bay cũng nghe chúng ta ngồi trong một cái hội thánh nói rằng dấu kỳ phép là hết rồi làm gì có sự chữa lành bệnh thì đi bệnh viện đi mà bệnh viện chữa không được thì về đóng hòm chết đi làm gì có chữa lành bây giờ bệnh bây giờ là là thập tự giá phải vác đừng có kêu cầu chữa lành làm gì không có đâu phí thời giờ phí sức đó anh em ngồi trong cái hội thánh đó đi theo một người như vậy anh chị em làm tín đồ của một mục sư như vậy anh chị em đi phục vụ một người như vậy rồi anh chị em ngồi anh chị em mơ chúa ơi dùng con làm người chữa lành giải cứu không bao giờ không bao giờ có nếu anh chị em muốn làm một chức vụ chữa lành giải cứu hãy đi theo cái người đã thực hiện chức vụ chữa lành giải cứu tôi gọi đây là sự liên kết đây là sự liên kết ừ. đúng không đây là sự liên kết tất cả những điều đó gọi là ân điển của Chúa ân điển của Chúa được ban cho chúng ta ân điển của Chúa được giao cho chúng ta ân điển của Chúa à, ờ, dân người này lên làm sứ đồ dân người kia lên làm tiên tri dân người nọ lên làm truyền giáo dân người khác lên làm mục sư giáo sư và nhờ đó chúng ta nhận được sức mạnh nhận được sự dạy dỗ nhận được sự chuyển giao nhận được cái sự kết hiệp từ họ để có thể hành động trong thân thể của Chúa đúng không ạ đây là cái cách mà Chúa làm cho nên nói gì thì nói chúng ta không thể nào từ dưới đất rồi lên từ trên trời rơi xuống chúng ta phải đi theo một gương mẫu nào đó mà Đức Chúa Trời đặt vào lòng chúng ta. Có đúng không? Chúng ta phải nhìn một gương mẫu nào đó trên đất này mà Đức Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy đi theo. Và bằng cách đó chúng ta liên kết. Liên kết một cách vô hình, liên kết một cách từ lòng đến lòng. Và sự liên kết này nó ảnh hưởng ngay cả cái ân tứ chức vụ của chúng ta luôn. Giống nhau. Nó giống nhau hết anh chị. Đây là cái chỗ rất là quan trọng. À, rất là quan trọng. Ừ. Cho nên tóm lại như thế này Nếu bạn phát triển mối quan hệ với một nhà truyền giáo Thì tâm trí của bạn sẽ nghĩ đến truyền giáo Nếu bạn liên kết mối quan hệ của mình với một sứ đồ Thì tâm trí của bạn sẽ nghĩ như một sứ đồ Nếu bạn liên kết mối quan hệ của mình với một người đi trong chức vụ giải cứu chữa lành Thì bạn sẽ suy nghĩ theo hướng giải cứu chữa lành Đơn giản thế thôi Và bạn sẽ bị ảnh hưởng được ảnh hưởng đó cho nên cho nên đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải hết sức lưu tâm để xây dựng xung quanh mình một bầu không khí đức tin trở lại. hãy kiểm tra xem bạn đang liên kết và tạo mối quan hệ với ai trong đời sống chức vụ trong đời sống đức tin của mình xung quanh anh chị em là ai không à anh chị em hàng ngày đi nhóm lại với ai à, nếu anh chị em là một người mong ước có một chức vụ giải cứu chữa lành thì hãy nghiêm túc suy nghĩ về điều tôi nói buổi tối hôm nay nó rất ảnh hưởng đấy cảm ơn Chúa amen chị em ha yes cảm ơn ngài chúng ta đi tiếp một vài điều ở đây yeah. Dạ. rồi chúng ta hãy đi qua một tiếp theo một số 6 Một số 6 chúng ta gọi là sự vâng lời sự vâng lời rất là quan trọng không ạ chúng ta cầu nguyện và vâng lời chúng ta học lời Chúa và vâng lời chúng ta nghiên cứu và vâng lời và chúng ta phải học cách để nhường chỗ cho Chúa Ngài là đấng vĩ đại nhất chúng ta hãy đơn giản để Ngài làm điều Ngài làm trong cái chức vụ giải cứu chữa lành này hãy nhường chỗ cho Chúa chúng ta đừng có danh mình làm tôi nói khẳng định lại với anh chị em á tôi và bà anh chị em không có chữa lành được người nào đó không có đủ quỷ con quỷ nào được đó. tất cả những việc đó là đức thánh linh hành động qua chúng ta chúa giêsu hành động qua chúng ta bởi thánh linh của ngài cho nên chúng ta phải học cách vâng lời vận hành trong cái ơn vâng lời một cách triệt để là một đời sống mạo hiểm nhưng mà rất cần thiết để tạo sự bứt phá trong những dấu kỳ phép lạ ví dụ như trong buổi nhóm đúng không Chúa có thể nói với anh chị em làm cái điều mà anh chị em cảm thấy nó rất là phi logic phi logic nhưng mà anh chị em có dám làm hay không anh chị em có dám vận dụng đức tin của mình để vâng lời hay không thì đó nó tạo lên cái sự bứt phá cho những dấu kỳ phép lạ ví dụ anh chị em đứng và Chúa có thể nói rằng Chúa có thể nói rằng con hãy đến và bảo người kia đứng dậy mặc dù người đó đang đang liệt ví dụ thế thì ta sẽ chữa lành cho người đó Còn hãy đến và bảo người kia Dù bệnh nó như vậy đó Hãy lấy một cốc nước uống vào Và bởi đức tin biết rằng Chúa chữa lành Anh chị em có dám làm không? Hoặc là Chúa có thể nói anh chị em Hôm nay ta sẽ thăm viếng tất cả những người nào Đi bước lên bục giảng và đứng vào cái ô gạch này Còn hãy làm đi Hãy người nào đứng vào cái ô gạch đó Thì thần của ta sẽ giáng xuống và thăm viếng họ Bắt tem thanh linh cho họ, chữa lành họ, giải phóng họ Họ được tự do Anh em dám làm không? đây là sự vâng lời sự vâng lời mà tôi nói ở đây không phải là cái vâng lời là ờ, phải yêu thương phải tha thứ phải sống ờ, hiền hòa nhân từ khiêm nhường phải sự vâng lời ở đây có nghĩa là gì ạ dám mạo hiểm vâng theo sự mách bảo của Chúa Thánh Linh trong chức vụ trong khi bạn thi hành chức vụ trong khi bạn làm cái điều mà Đức Chúa Trời đang sai bạn làm thì Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu điều chỉnh Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu à, à, à, sẽ mách bảo anh em thấy không ạ đây là ý nghĩa của sự vâng lời Cho nên anh chị em ơi Càng nhạy bén với Chúa Càng có đức tin Càng nghiên cứu kỹ Càng thấy được ơn vận hành trên mình Thì anh chị em càng dễ vâng lời hơn Cả đúng không ạ Tôi muốn nói là 11, 12, 13, 14, 15 Nó hỗ trợ cho chúng ta biết vâng lời Còn nếu anh chị em bỏ qua năm cái mục mà tôi vừa chia sẻ anh chị em mà khó vâng lời lắm Vì anh em không thể tin Đơn giản là không thể tin rằng Chúa có thể làm điều đó và khi anh em bỏ qua thì phép lạ không có xảy ra Phép lạ chỉ xảy ra đằng sau những người dám vấn vâng lời và mạo hiểm thôi Đúng không ạ? Đây là chỗ mà chúng ta cần ha Đấy Rất là quan trọng Anh em phải biết cách văn vâng lợi Và cuối cùng Đó là sự gì? Quản lý Quản trị Quản trị những ơn mà Đức Chúa Trời ban cho mình Quản trị những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho mình Hầu cho gia tăng nó Làm cho nó sắc bén làm cho nó mạnh mẽ làm cho nó nhiều hơn nhân nó lên. anh em nhớ những câu chuyện mà Chúa nói về ta lăng mà đừng trốn giấu ta lăng đừng làm cho nó cuồng đi mai một đi nhưng hãy cố gắng nhân lên mình phải quản trị chính xác những gì Chúa ban cho à, quản trị cho thật tốt đó là cách để chúng ta có thể nhận nhiều hơn có thể hôm nay anh chị em nhận được một cái ơn chữa lành về bệnh ví dụ bệnh xương khớp đấy nếu anh chị em làm tốt anh chị em làm cho nó nhân lên anh chị em sử dụng tối đa tất cả những gì Chúa ban cho anh chị em có thể Chúa sẽ ban cho anh em thêm một ơn nữa chữa lành bệnh ung thư thì sao có thể Chúa lại bắt đầu tiếp tục khi thấy anh chị em và quản lý tốt cái ơn chữa lành bệnh ung thư Chúa ban cho anh chị em ơn chữa lành người đột quỷ nữa thì sao đúng không cho nên quản trị tốt những ơn Chúa ban cho mình là cách để chúng ta có thể nhận nhiều hơn anh em nhớ câu chuyện đó không ạ chú gọi người năm ta lăng đến chú gọi 10 người 10 ta lăng đến Và chú nói được lắm, tốt lắm Hãy vào cai trị năm thành 10 thành Và chú nói cái người mà trôn giấu sao Lấy của nó cho cái người có 10 ta lăng kia Ở đây là nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời Khi chúng ta quản trị tốt Chúng ta được nhận lên Chúng ta được nhận nhiều hơn à, Đây là chỗ rất là tuyệt vời Vì vậy ơn của Chúa nó cũng như hạt giống với anh chị Chúa ban cho mình một hạt giống Mình phải biết giữ gìn nhân hóa nó ra Để mình làm cho tốt Vì vậy anh chị em thân mến Đừng bao giờ lười biếng Đừng bao giờ uh, thỏa lòng với những gì mình đã có Tức là ôi tôi như vậy thôi 5 năm tôi cũng như vậy 10 năm tôi cũng như vậy Không Chúa muốn vậy đâu Chúa muốn chúng ta nhận lên Nhưng muốn nhân lên phải quản lý nó Phải quản trị nó Anh em hãy nhớ nha Tất cả những ơn mà Chúa ban cho mình Đều là ơn của Chúa là ân điển của Chúa Mình nhận không, hãy cho không Đừng bao giờ xa vào sự cám dỗ Trao đổi, mua bán ơn của Đức Chúa Trời Đừng bao giờ để cho vật chất cám dỗ anh chị em Đừng bao giờ để cho những tiện nghi đời này cám dỗ anh chị em Đừng bao giờ để cho những quyền lực đời này cám dỗ anh chị em Trao đổi những điều đó với ơn của Chúa Và Đức Chúa Trời cực kỳ không thích điều này Đức Chúa Trời sẽ chống cự lại điều này Đức Chúa Trời sẽ lấy lại ơn trong điều này đó là sự thật anh chị Chúng ta sẽ mất mất mà nó không hoạt động được nữa Cho nên ơn của Đức Chúa Trời không phải là để mua bán, để trao đổi Giống như câu chuyện ông thầy phù thủy Simon phải không ạ Ông nhìn thấy phi rơ đặt tay lên người ta Đức Thánh Linh giáng xuống người ta nói tiếng lạ, nói tiếng trí Ông đem bạc, ông dâng cho Và ông nói phi rơ là Ông phi rơ bán cho tôi cái ơn này Để tôi cũng đặt tay lên người ta mà người ta cũng được à, à, Được chữa lành à, được được nhận lên bắt tay thánh linh ông phi ra nói sao tiền bạc sẽ hư vất hư mất với người ta thấy ngươi đang ngồi trong xiềng của mặt đắng hay cầu nguyện đi chúa có thể tha thứ cho người người tưởng rằng lấy tiền bạc mà mua được ơn của đức chúa trời sao cho nên chị em hãy chú ý chỗ này là những người đi trong chức vụ giải cứu chữa lành chữa lành người bệnh anh chị em sẽ có ân tứ của đức thánh linh nhưng hãy quản trị nó một cách trung thành hãy quản trị nó một cách đúng đắn hãy quản trị nó một cách khôn ngoan để đức chúa trời có thể già ơn đừng bao giờ làm cho nó bị lụng bại đi làm cho nó cũ mòn đi hãy đừng bao giờ lợi dụng những ơn này để mưu cầu những lợi lộc thấp hèn ở trên đất này chị em đừng bao giờ đây là chỗ mà khiến cho rất là nhiều người xa bại rất là nhiều người mất ơn rất là nhiều người mất chức vụ rất là nhiều người bị tiếng xấu và làm cho thân thể của Chúa bị thiệt hại vô cùng amen chị cho nên tóm lại buổi tối ngày hôm nay đã tôi trình bày cho anh em bảy, bảy cái mục chúng ta cần làm thường xuyên để xây dựng cho mình một bầu không khí đầy đức tin chữa lành để giải cứu anh em nhớ chưa cầu nguyện kêu khóc cầu nguyện trong linh cầu nguyện đủ mọi cách cầu thay cầu xin gia tăng ân từ để cho anh em cực, trở nên cực kỳ nhạy bén và liên tục gia tăng trong ơn của ngài đúng không ạ thứ hai là gì ạ nghiên cứu lời của đức chúa trời và học những cái khuôn mẫu của chúa giêsu trong việc chữa lành giải cứu người bệnh học những nhân vật trong kinh thánh Ờ, để thấy được những điểm ưu điểm khuyết để thấy được những điểm tốt điểm xấu của họ và chúng ta học điểm tốt loại điểm xấu nghiên cứu lịch sử của những nhân vật những nhà phục hưng vĩ đại của những người đi trong quyền năng dấu kịp phép lạ để học được rằng là Đức Chúa Trời vẫn làm việc qua những con người bình thường như chúng ta để làm những việc vĩ đại trong nước của Ngài học được cái cách họ sống với Chúa, học được cái cách họ nhận được ơn của Chúa, học được cái cách họ phục vụ Chúa, học được cái cách họ riêng tư với Chúa, học được cái cách họ giữ và phát triển ơn của Chúa. Không ạ? À? Lịch sử Đây là bốn điều. À, anh em thấy ha. Đấy. Và à, ba điều. Điều tiếp theo, điều thứ tư là gì? Là chúng ta cần nhận được sự chuyển giao. Chuyển giao qua việc đặt tay sức giàu của người được ơn. Chuyển giao qua việc chúng ta tôn kính trân quý, tôn trọng và lắng nghe những băng đĩa, những sách vở của những người được sức giàu. À, điểm thứ năm là gì? Chúng ta cần phải có mối liên kết với những người đi trong chức vụ này. Chứ đừng bao giờ liên kết với những người đi trong chức vụ khác. Nếu anh em muốn có một chức vụ giải cứu chữa lành, hãy liên kết với những người đi trong chức vụ giải cứu chữa lành. Cho anh em mà liên kết với những người à, mở trường thần học với lại làm giáo sư thì thôi hỏng rồi không bao giờ chúng ta phát triển được hãy liên kết với những người đi trong chức vụ giải cứu chữa lành anh chị em sẽ gia tăng nó anh chị em sẽ được khích lệ bởi nó amen chưa ok điểm thứ sáu là anh em bắt đầu học cách vâng lời Chúa trong những tình huống có thể phi logic có thể khó khăn và anh em phải biết vâng lời vì sự vâng lời Đức Thánh Linh là tạo nên sự bứt phá trong các dấu kỳ phép lạ để anh em được chiêm ngưỡng bằng mắt của mình thấy được bằng mắt của mình và cuối cùng là gì ạ phải học cách quản trị nó quản lý nó một cách nó trung thành trung tính và đẹp lòng Chúa hầu cho anh em được nhân lên trong cái ơn này rồi buổi tối hôm nay tôi chia sẻ cho anh em 7 điều 7 điều rất là quan trọng để chúng ta xây dựng một bầu không khí đức tin chữa lành Amen chúng ta sẽ xây dựng nó trên đời sống của mình đây là cái nền tảng để chúng ta bước tới à, không phải là khi chúng ta uh, xong bảy điều này rồi là chúng ta không nghĩ đến nó không bảy điều này sẽ đi theo suốt suốt suốt trong đời sống chức vụ của chúng ta lúc nào cũng đi theo suốt hết để chúng ta được gia tăng được thăng tiến ở trong cái chức vụ của mình trước mặt Chúa amen chị em hãy ghi nhớ nha xin Chúa ban phước cho anh chị amen chúng ta sẽ kết thúc ở đây xin Chúa dùng lời của ngài ban phước cho ông bạn chị à, là những người khát khao chức vụ này là những người ước ao được Chúa dùng trong chức vụ này à, tuy rằng nó rất là mỏi mệt nó rất là khó khăn nó rất là mạo hiểm rất là nguy hiểm nhưng mà đầy thú vị anh chị bởi vì chúng ta mỗi ngày được chiêm ngưỡng quyền năng của Đức Thánh Linh hành động và chúng ta thấy được ờ, sự hạnh phúc vui mừng của người khác khi họ được khích lệ được đổ đầy được giải cứu được tự do và chúng ta cũng được mừng lây amen cảm ơn ngài ok nào bây giờ thì sao chúng ta hãy cầu nguyện nha chúng ta hãy cầu nguyện cho sự chữa lành cho sự thăm viếng của Chúa qua bài học này ok anh em hãy đến với Chúa giờ này đi mỗi một người hãy đến với Chúa mỗi một người hãy đến với Chúa ngay bây giờ Amen trong danh Chúa Giêsu quyền mà. anh em có khao khát không có khao khát Chúa dùng mình không anh em có thật sự khát khao Chúa sử dụng mình để chữa lành giải cứu người khác không đây là câu hỏi mà tôi đặt ra cho anh chị em buổi tối ngày hôm nay những người khát khao Chúa sẽ ban ơn những người khát khao Chúa sẽ sức giàu hãy nhớ nha nó có hai điều rất là quan trọng cho những người muốn nhận được ân tứ của Chúa đó là gì ạ phải khát khao thứ hai là gì phải theo đuổi liên tục à, không phải là hôm nay tôi khát khao mà mai tôi lại ngưng không phải cái người mà muốn nhận ơn của Chúa liên tục khát khao tìm tòi gõ cửa cầu nguyện xin Chúa thờ phượng Chúa ở với Chúa khóc với Chúa nói với Chúa đó mới là khát khao thật Đấy. Và không bao giờ ngưng lại điều này Bởi vì ơn của Chúa là vô tận Ân điển của Chúa là vô cùng Quyền năng của Chúa là vô đói Chúng ta không bao giờ có thể chạm đến à, nóc Của quyền năng Đức Chúa Trời cả Cho nên nếu một người khát khao Họ sẽ khát khao cả đời Anh em sẵn sàng không? Nếu anh em sẵn sàng hãy cầu nguyện với tôi giờ này Cha trong danh Chúa Giêsu quyền năng con cầu nguyện Con cầu nguyện cho anh chị em con Ô con cầu nguyện cho những người khát khao điều này Con cầu nguyện cho những người muốn được Chúa dùng mình chữa lành giải cứu người khác Con cầu nguyện cho anh em con sẵn lòng Những con người sẵn lòng để có thể theo đuổi bài học này Xây dựng những điều tuyệt vời như à, à, như bài học này Con đã vừa chia sẻ Lạy Chúa xin Chúa giúp đỡ anh chị em con giờ này Con cầu xin thân của Ngài hiện diện giờ này Con cầu xin Ngài bắt đầu hành động giờ này Trên đời sống của họ Chúa Trời ơi trong danh Chúa Giêsu quyền này còn cầu nguyện cho tất cả những ai đang có mặt trên livestream này, tất cả những ai đang khát khao chức vụ này. Chúa ơi, những ai mà đang khát khao chức vụ này nhưng họ chưa có một đời sống cầu nguyện dành thấm mật thiết với Chúa, con cầu nguyện giờ này. Hãy đến thăm viếng và đổ đầy tấm lòng họ giờ này Hãy thăm viếng và đổ đầy tấm lòng họ Linh của sự cầu nguyện giờ này Linh của sự cứu cầu giờ này Linh của sự cầu thay giờ này Đổ đầy Chúa Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy Trong danh Chúa Giêsu quyền này Trong danh Chúa Giêsu quyền này Trong danh Chúa Giêsu quyền này Hãy đón nhận đi Tất cả những anh chị em nào đang trên live stream này Nghe tiếng của tôi mà cảm thấy rằng đời sống cầu nguyện của mình còn hời hợt còn non nớt Đời sống cầu nguyện của, của mình còn đứt đoạn năm bữa cầu nguyện, ba bữa không cầu nguyện Lúc thì ở với Chúa ngọt ngào, lúc thì khô hạn Hãy nghe tao đây trong danh của Giêsu Christ quyền năng Tôi giải cứu anh chị em khỏi tất cả mọi quyền lực đang cản trở đời sống cầu nguyện của anh chị em Tôi bẻ gãy mọi quyền lực nào đang quấy rối đời sống cầu nguyện của anh chị em Tôi bẻ gãy toàn bộ những quyền lực nào đang áp hãm trên đời sống của anh chị em Trong gia đình, trong công việc, trong linh, trong hồn, trong thuộc thể của anh chị em Tôi bẻ gãy toàn bộ những sự ngăn trở này trong danh Giêsu quyền năng hãy rời đi Rồi tôi công bố anh chị em được tự do tự dơ để cầu nguyện trong linh tự dơ để cầu nguyện trong tiếng mới tự dơ để cầu thay cho người khác tự dơ để thờ phượng đức chúa trời tự dơ để nói chuyện với đức chúa trời tự dơ cho cả thời giờ sáng trưa chiều tối bất kể lúc nào anh em muốn trò chuyện với đức chúa trời đều được trong danh chúa giêsu quyền năng hãy rời đi tao ra lệnh mày sa tăng hãy rời đi tao ra lệnh những con quỷ đang ngăn trở đời sống cầu nguyện của họ hãy rời đi rơi lên cho mày Satan hãy rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng Rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng Những con quỷ khiến cho mắt tập trung hãy rời đi Những con quỷ khiến cho họ lo âu hãy rời đi Những con quỷ khiến cho họ sợ hãi hãy rời đi Những con quỷ khiến cho họ bị lười biến mỏi mệt trong thân xác hãy rời đi Những con quỷ khiến cho họ bị lôi cuốn đến những điều của thế gian Phim ảnh thế gian, truyện tích thế gian, báo chí thế gian Những cái màn hình của thế gian, những cái tiếng nói của thế gian Tôi bé gãy mày Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng Tôi bé gãy mày Satan Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy rời đi. Tất cả những ai cảm thấy mình rất yếu đuối trong đời sống cầu nguyện Hãy nhân được sự tự do giờ này Nhân sự tự do giờ này Nhân sự tự do giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng Trong danh Chúa Giêsu quyền năng Trong danh Chúa Giêsu quyền năng tự do Tôi công bố những con quỷ đang hành động trong mắt Trong tay, trong mũi, trong tâm trí, trong tấm lông, trong thân thể của anh chị em Ta ra lệnh cho mày hãy rời khỏi họ đi Rơi Satan trong danh Giêsu. Anh chị biết có những con quỷ nó hành động trong mắt không? Có những con quỷ nó hành động trong mắt anh chị em Nó khiến cho mắt anh chị em cứ nhìn vào những điều hư không Nhìn vào những điều ô uế mà không cưỡng lại được Anh em có biết những con quỷ loại đó không? Anh em có biết rằng có những con quỷ nó hành động trên lỗ tai của anh chị em không? Nó thích nghe những cái điều ô uế thích nghe những cái điều hư không Nó thích nghe những cái điều của thế gian mà nó không thích nghe những cái điều từ Chúa anh em mở kinh thánh ra nghe thì không nghe không thấy không hiểu gì cả nhưng mà mở đài mở báo chí ra thì nghe nhớ vanh vách từng tên từ A đến Z anh biết anh biết điều đó không trong danh Chúa Giêsu những con quỷ này phải rời đi giờ này những con quỷ này ta bảo mới rơi khỏi mắt họ rơi khỏi tay họ rơi khỏi tâm trí họ rơi khỏi tấm lòng họ rơi khỏi cơ thể họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng những ai đang bị những tình trạng như tôi nói hãy cầu nguyện cùng tôi Hãy chiến đấu với nó cùng tôi Hãy ra lệnh cho những con quỷ đó rơi khỏi mắt, tay, miệng, họng, tâm trí anh chị em giờ này Hãy ra lệnh cho nó đi Ra lệnh cho nó đi Vì nếu không ra lệnh cho nó đi Nó sẽ phá rối đời sống cầu nguyện của anh chị em Anh chị em không thể tập trung vào Chúa được Anh chị em không thể tập trung vào nghiên cứu lời Chúa được Anh chị em không thể tập trung để đọc sách hay là bất cứ thứ gì được Cho nên tôi nói anh chị em rằng những con quỷ đang hành động trong tay, trong mắt, trong mũi, trong miệng trong tâm trí trong tấm lòng của anh chị em phải bị bế gãy ra này trong danh Chúa Giêsu quyền năng rời đi tôi tẩy sạch anh chị em bởi huyết Chúa Giêsu tôi tẩy sạch anh chị em bởi huyết Chúa Giêsu tôi tẩy sạch tất cả anh chị em bởi huyết Chúa Giêsu anh chị em hãy chú ý nha những con quỷ này nó rất là tinh vi nó rất là tinh vi anh chị em khó nhận biết nó lắm nó lẫn lộn và đôi khi anh em tưởng rằng đó là ý muốn của mình đó là sở thích của mình đó là đam mê của mình đó là thế này thế nào vân vân ý sĩ vậy nhưng tôi nói với anh em trong thế giới thuộc linh có con quỷ nó đậu trong mắt trong tay trong mũi trong tâm trên anh em có những xúc tu của nó đang chĩa vào trong mắt chĩa vào trong lỗ tai anh em nó khiến cho mắt anh em nhìn những sự mà anh em thấy là nghĩ đi nghĩ lại nó ô uế vô cùng nghe những cái điều mà nó rất là tạp nham nhưng mà anh em nghe nhìn suốt ngày không biết chán tôi nói với anh em những con quỷ đó phải rời đi giờ này tôi bế gãy xúc tu của mày trong danh Giêsu quyền năng tôi cắt đứt toàn bộ móc xích của mày trong danh Giêsu quyền năng những con người đã phải được tự do tự do tự do tự do tự do tự do giờ này anh em hãy cầu nguyện với tôi anh em hãy nói chính xác tên của nó và cầu nguyện với tôi đá nó ra khỏi cuộc đời của mình hãy nói với nó mày sao tăng ra khỏi mắt của ta mày sao tăng hãy ra khỏi tay của ta mày sao tăng ra khỏi cái miệng của ta hãy nói những lời hư không giả ngộ tục tiểu Ờ, đùa cợt bông đùa nói những lời ờ, dối trá nói những lời không chân thật mày ra khỏi miệng của ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng tôi ra lệnh mọi độc tố đây của Satan rơi khỏi trong danh Chúa Giêsu quyền năng những ai no mỏi hãy no mỏi ra những ai có thể tôi câu người mà nước mắt chảy ra nước mắt sống chảy ra những ai đó đang thấy đau nhức ở trong đầu trong tay hãy biết rằng những con quỷ đó đang bị bị bị bị trục xuất những con quỷ đó đang bị đốt bởi lửa thánh linh lửa thánh linh trong danh Giêsu lửa thánh linh trong danh Giêsu Holy God fire Thay ở trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này Lỡ thân lên trong danh Chúa Giêsu từ đỉnh đầu đến gót chân của những người đã nghe và ảnh hưởng với lời cầu nguyện này Tôi tẩy sạch tất cả con cái của Chúa Tôi tẩy sạch những người nam, người nữ đang trước màn hình này Những người nào mà đang bị ảnh hưởng của nó Tôi bẻ gãy mày Satan trong danh Giêsu quyền năng Hãy ra đi Tôi nói cho em một lần nữa anh em hãy tẩy sạch năm giác quan của anh chị em trong thế giới tự nhiên này Tôi nói với anh chị em rằng Satan đã sử dụng năm giác quan của anh chị em để nó bước vào trong linh của anh chị em Nó bước vào trong đời sống linh hồn của anh chị em Anh chị em biết không anh chị em biết Chúa Giêsu nói con mắt là cửa sổ không con mắt là cái cửa sổ cho toàn bộ thân thể không có nghĩa là Satan nó có thể qua con mắt của anh chị em những gì anh chị em nhìn mà không xứng đáng những chị em nhìn mà không có tinh sạch Satan nó bước vào chỗ đó lỗ tai anh chị em cũng là một cái nơi để nó bước vô qua những sự anh em nghe anh em nghe lời Chúa thì anh em có đức tin từ thánh linh nhưng anh em nghe lời của thế gian nghe những lời tục tiểu nghe những lời ô uế nghe những lời ma quỷ thì đức tin của ma quỷ nó bước vô đó là sự bất an sự lo lắng sự vô tín sự nhạo báng sự nói hành sự nói xấu nó vô đó trong tấm lòng anh chị mà làm ô uế tấm lòng anh chị trong danh Chúa Giêsu quyền năng tôi kêu gọi tất cả những người nam người nữ trên màn hình này Hãy tẩy sạch ngũ quan của mình giờ này Hãy tẩy sạch năm giác quan của mình giờ này Trong danh Chúa Giêsu tôi rửa anh em bằng huyết của Chúa Giêsu giờ này Mọi con quỷ trong đồng trú trong mắt trong tay Hãy ra đi Mọi con quỷ đồng trú trong miệng Hãy ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng Hãy đi ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng Mọi độc tố của mày hãy bẻ gãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng Rơi, rơi, rơi, rơi, rơi Anh em hãy cộng tác với tôi Cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, cộng tác với tôi Tẩy sạch nó giờ này tẩy sạch nó giờ này tẩy sạch miệng tẩy sạch trí tẩy sạch tay tẩy sạch mắt tẩy sạch tay chân tẩy sạch đi trong danh Chúa Giêsu tẩy sạch đi bởi huyết Chúa Giêsu anh em hãy ăn năn đi anh em hãy ăn năn thật lòng anh em hãy nói Chúa ơi xin Chúa tha thứ cho con vì đôi khi con không cảnh giác con mất cảnh giác để xem những điều Chúa không muốn xem nghe những điều Chúa không muốn nghe nói những gì Chúa không muốn nói lạy Chúa hãy giúp con lấy Chúa hãy tha thứ cho con lấy Chúa hãy tẩy sạch và giải cứu con Cho cầu nguyện đây nào Cầu nguyện nào Cầu nguyện nào Cầu nguyện nào Cầu nguyện nào Cầu nguyện nào Cầu nguyện nào Cầu nguyện nào Hallelujah Cầu nguyện nào anh chị em ơi Cầu nguyện nào anh chị em ơi Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Ồ oh, tiếp tục lên em Tiếp tục nào Tiếp tục nào Tiếp tục nào Tẩy rửa nào Tẩy rửa nào Tẩy rửa nào Tôi nói anh chị năm giác quan của anh chị Mà được dâng cho Đức Chúa Trời Một cách đúng nghĩa Không ạ à? Đúng nghĩa nó thuộc về thánh linh thầy anh em thật sự là một người được phước một người thuộc linh một người sẵn lòng để Đức Chúa dùng để Chúa dùng anh chị em một cách rất là hiệu quả cho nên anh chị em à hãy đọc lại Roma chương 6 đừng để cho những chi thể của chúng ta làm một đồ dùng gian ác nữa nhưng hãy trở thành một đồ dùng của sự công bình để Đức Chúa Trời dùng tay chân miệng mắt mũi tâm trí của chúng ta để tạo ra sự công chính của Đức Chúa Trời trên đất này trong danh Chúa Giêsu quyền năng trong danh Chúa Giêsu quyền năng trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy tự do anh em tiếp tục cầu nguyện đi tiếp tục cầu nguyện cho em tiếp tục cầu nguyện nào anh chị em nào cảm nhận rằng những cơ quan của mình hoàn toàn chưa được tự do hãy cầu nguyện nào anh em nào đang cảm nhận nha cảm nhận ô đúng rồi mắt của con chưa tinh sạch tai con vẫn chưa tinh sạch miệng con vẫn chưa tinh sạch những người nào cảm nhận điều đó là từ thánh linh đó hãy tẩy rửa nè hãy nói với Chúa căn cứ theo dân nhất chương 1 à, từ câu 9 trở đi bằng ví bằng chúng ta xưng tội mình thì ngài là thành tín công bình để tha thứ mọi tội cho chúng ta nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình ngài trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau anh chị em có muốn liên kết và giao thông với Chúa không hãy ở trong sự sáng hãy ở trong sự sáng trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy ở trong sự sáng và chỉ có trong sự sáng chúng ta mới có thể liên kết được với Chúa quyền năng nếu anh chị em muốn hoạt động ở trong lĩnh vực linh hãy liên kết với Chúa và muốn liên kết với Chúa phải ở trong sự sáng bằng cách thanh tẩy mọi giác quan thanh tẩy mọi những điều gì mà Satan vẫn còn dùng anh chị em cho công việc của nó bây giờ anh chị em cắt đứt thanh tẩy bởi huyết Chúa Giêsu và giao nộp nó cho Đức Thánh Linh lấy Chúa hãy dùng con lấy Chúa hãy mở mắt con lấy Chúa hãy mở tay con lấy Chúa hãy dùng con lấy Chúa hãy dùng mọi trí thể con con giao nộp nó cho ngài buổi tối hôm nay trong danh Chúa Giêsu quyền năng cầu nguyện lên anh chị em tiếp tục cầu nguyện tiếp tục cầu nguyện tiếp tục cầu nguyện ô ta ơn ngài ta ơn ngài ta ơn ngài ta ơn ngài ta ơn ngài ta ơn ngài trong danh Giêsu ta ơn ngài trong danh Chúa Giêsu tôi công bố toàn thể giác quan của anh chị em thuộc về Chúa Giêsu tôi công bố mọi giác quan mọi chi thể của anh chị em thuộc về Chúa Giêsu tôi tuyên bố toàn bộ những người nam người nữ đang chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này thuộc quyền của Chúa Giêsu ở dưới sự quản trị của Chúa Giêsu trong danh Chúa Giêsu quyền năng con cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên chị tiếp tục đi, tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh cho mọi con quỷ nào Mọi xiên xích của con quỷ nào Mọi móc xích của con quỷ nào Mọi ảnh hưởng của con quỷ nào Có mặt trên tất cả những người đang ở trước màn hình này nếu mày còn mặt ở đó có mặt ở đó trong danh Giêsu tôi bẻ gãy mày Satan trong danh Giêsu tôi ra lệnh cho mày phải rơi khỏi hạ Satan dù đó là con quỷ tên gọi mày là gì không quan trọng con quỷ mày tên gọi là gì mày đang hành động mày đang đeo bám ở những giác quan những cơ quan ờ, ở những lục thủ ngũ tạng ở những cái giác quan cơ thể của họ trong danh Giêsu ta bảo mày rơi đi giờ này rơi đi giờ này rơi đi một lần nữa giờ này rơi đi hoàn toàn giờ này họ lại gọi fire lửa thánh linh thiêu mày lửa thánh linh thiêu mày ở trong mắt lửa thánh linh thiêu mày trong tay, lửa thánh linh thiêu mày trong miệng lửa thánh linh thiêu thiêu mày trong tâm trí lửa thánh linh thiêu mày trong mọi giác quan của con người lửa thánh linh thiêu mày rời đi rời đi rời đi rời đi trong danh Giêsu quyền năng ra lệnh cho nó rời khỏi cơ thể của anh chị một lần nữa tẩy sạch tẩy sạch tẩy sạch tẩy sạch tẩy sạch tẩy sạch tẩy sạch trong danh Chúa Giêsu quyền đó tẩy sạch lên chị tẩy sạch hỡi 350 con người tẩy sạch đi tẩy sạch đi hỡi 350 anh chị em đang có mặt trên livestream này tẩy sạch đi tẩy sạch mình cho Chúa Giêsu để chúng ta trở thành một trong những người trong đạo quân thời kỳ cuối của Chúa Giêsu. Đạo quân đầy dạy thánh linh, đạo quân đầy ân tứ thánh linh, đạo quân có thể lật đổ và làm cho Satan sắp mặt xuống trong danh Chúa Giêsu quyền năng anh chị em. Tôi khích lệ anh chị em, tôi khích lệ anh chị em, tôi khích lệ anh chị em trong danh Giêsu quyền năng. Tôi khích lệ anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tự do mọi linh hồn mỗi mà thầy tự do mọi thân thể mỗi mà thầy tự do mọi những anh chị em có đời sống cầu nguyện không sâu nhiệm không kết nối không đầy dậy hôm nay được phục hồi hôm nay được phục hồi hôm nay được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng cảm ơn ngài lạy Chúa cảm ơn ngài mọi con quỷ phải rời đi mọi con quỷ nó bắt buộc phải rời đi nó không có chỗ trong đời sống anh chị em dù đó là quỷ bệnh tật nghèo đói giới hạn thất bại hay bất kể tên gọi nó là gì tôi nói với anh chị một lần nữa rằng nó không có chỗ trong anh chị anh chị đừng chấp nhận nó thì nó không bao giờ có chỗ trong anh chị anh chị em phải tấm cổ nó đi trong danh Chúa Giêsu thì nó không bao giờ dám lỡn vợn đến đời sống anh chị đừng vô tín hãy luôn luôn nhìn vào lời ngài và thấy rằng Chúa Giêsu luôn thắng mọi con quỷ trong mọi lĩnh vực bệnh tật ngài cũng thắng sự chết ngài cũng thắng lo lắng ngài cũng đã thắng rồi hận thù ngài cũng đã thắng rồi Đói nghèo Ngài cũng đã thắng rồi Tất cả Chúa đã thắng cả rồi Không có lý do gì Mà để cho đời sống của chúng ta bị thất bại Chúng ta không thể thất bại trong sức khỏe Chúng ta không thể thất bại trong tài chánh Chúng ta không thể thất bại trong gia đình Chúng ta không thể thất bại trong chức vụ được Trong danh Chúa Giêsu quyền năng Tôi kêu gọi tất cả anh em chị em Hãy sống đắc thắng trong Chúa Đắc thắng trong Chúa Anh chị em nào bệnh tật hãy đặt tay vào chỗ đầu của mình và tôi công bố bởi đức tin anh chị em Mọi bệnh đã hãy lành Trong danh Chúa Giêsu quyền năng Bệnh đau đầu lành Tiền đình lành Tai mũi họng hãy lành Viêm họng hạt hãy lành Dị ứng da hãy lành Bệnh trong phổi hãy lành Bệnh trong phế quản hãy lành Bệnh trong gan hãy lành Bệnh trong máu, trong xương hãy lành Bệnh trong thận hãy lành Trong bao tử hãy lành Trong thượng vị hãy lành Trong ruột da hãy lành Bệnh trong trĩ hãy lành Bệnh trong tử cung hãy lành tất cả hãy lành bệnh trong lá lách trong tụy hãy lành bệnh trong lục phủ ngũ tạng hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền này tất cả những khối u ung thư ta ra lệnh hãy tan đi teo đi và biến ra khỏi cơ thể của họ mọi con quỷ mang tên ung thư ta ra lệnh cho mày rơi khỏi thân thể của họ giờ này ta lệnh cho mày trong danh Chúa Giêsu mày phải rơi khỏi thân thể của họ giờ này không quan trọng mày ung thư mày ở chỗ nào nhưng ta nói danh của mày là ung thư ta đạp mày xuống dưới chân của Chúa Giêsu mày phải ra khỏi thân thể của họ giờ này Mày rơi đi khỏi thân thể của họ giờ này Trong danh Chúa Giêsu quyền năng Tất cả mọi loại bệnh Tất cả mọi loại bệnh hãy rời Tất cả mọi loại bệnh hãy lành đi Bệnh tiểu đường lành Đột quỵ hãy lành đi Cao máu hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng say tàu xe hãy lành ác mộng mất ngủ hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng cảm ơn ngài Chúa cảm ơn ngài Chúa Cảm ơn Ngài trong danh Giêsu quyền năng. Toàn bộ những con quỷ gây bệnh tật, ta trói buộc mày giờ này. Tất cả những con quỷ gây bệnh mạng tính ta trói buộc mày giờ này. Anh chẳng biết bệnh mạng tính không? Bệnh mạng tính là cái bệnh mà y học nó gọi là không có thuốc chữa. Có nghĩa là nó cứ đeo bám miết thôi, uống thuốc nó hết rồi sang mùa năm sau là nó lại bệnh vậy. Tôi không tin là cơ thể mình được Chúa tạo ra lại có cái chuyện quái quái đản đó, có con quỷ nó đeo bám ở đó. Cho nên tôi nói mọi loại bệnh mạng tính mọi con quỷ đứng đằng sau cái bệnh gọi là mạng tính hãy rời đi đầu đầu mạng tính hãy rời đi say tàu xe mạng tính hãy rời đi tai mũi họng mạng tính hãy rời đi đầu bầu tử mạng tính hãy rời đi trong bé gãy mày sa tanh trong danh Giêsu quyền năng mày rơi khỏi những cơ thể này trong danh Chúa Giêsu quyền năng rơi khỏi những cơ thể này trong danh Chúa Giêsu quyền năng trong bé gãy mày sa tanh mọi độc tố của mày non hết ra Mày mở ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi độc tố của mày đứng đằng sau những căn bệnh mạng tính tôi bế gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi bế gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày rơi ra khỏi những cơ thể của họ đi ra đi. Biến ra khỏi cơ thể của họ đi Cút đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng Nôn ra hết trong danh Chúa Giêsu quyền năng Mọi con quỷ ô uế này đi đi Quỷ ô uế này đi đi Con quỷ ô uế này đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng Rồi đi Rồi Tôi công bố bệnh mạng tính tai mũi họng hãy lành Bệnh mạng tính và dạ dày bao tử hãy lành Bệnh mạng tính về đường ruột Về đại tràng hãy lên Bệnh mạng tính về phổi hô hấp hãy lên Trong danh Chúa Giêsu quyền năng Mọi uế linh tà linh bệnh tật rủa xả Hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu Người Nazareth trong danh Chúa Giêsu quyền năng rời đi Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng Hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng Cảm ơn Ngài lại Chúa Get out in the name of Jesus Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng Anh chị em hãy cộng tác với tôi Nếu anh chị em có những biểu hiện nôn ói Coi giật liễn xiển những biểu hiện của tà linh anh em hãy cộng tác cộng tác và cộng tác hãy lớn tiếng trong danh Chúa Giêsu mày ra khỏi ta ta không chấp nhận mày ta không ở chung với mày giờ nào nữa một giây một phút cũng không ở chung nữa hãy cho nó tống cổ nó đi anh em tống cổ nó đi anh chị em tống nó đi rồi thì sức khỏe anh chị em được cải thiện liền lập tức liền trong danh Chúa Giêsu quyền năng còn cảm ơn ngài lạy Chúa cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài Hallelujah tôi công bố sức khỏe cho anh chị em tôi công bố sự tự do cho anh chị em Tôi công bố sự bứt phá cho đời sống tâm linh, linh hồn, thể chất anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu và anh chị em hãy thay đổi cách nói của mình giờ này. Hãy công bố mình tự do, hãy công bố mình chữa lành, hãy công bố mình đã lành, hãy công bố mình được bứt phá, hãy công bố mình là người được ơn, hãy công bố mình là người được Chúa dung để giúp người khác. Hãy công bố, công bố, công bố, công bố anh chị em. Hãy tuyên bố ra mọi miệng của mình trong danh Chúa Giêsu. Amen. Và những anh em nào được Chúa đụng chạm, được Chúa chữa lành, được Chúa giải phóng, được Chúa tự do hãy viết xuống viết xuống viết xuống anh chị hãy viết xuống uh, làm chứng cảm ơn ngài có anh công này anh viết xuống này khi cầu nguyện anh bị ngáp nước mắt ra và thấy được người được tự do đó cảm ơn ngài anh chị em thấy không chúa hành động ngay chúa hành động ngay qua lời cầu nguyện cho nên đức chúa trời chúng ta không bị ngăn trở bởi bất kỳ một cái cái thứ gì đó hả mình cầu nguyện mình tin là chúa làm chúa ở đó chúa ở đây chúa khắp mọi nơi mà vũ trụ này thuộc về ngài mà có một linh hồn nào mà giấu được mặt ngài đâu mà bảo chúa không hành động cho nên anh em tin chúa hành động cảm ơn ngài tôi mong anh chị em hãy ghi những cái lời chứng của mình xuống bên dưới Chúa làm gì vừa làm gì cho mình tôi tin rằng sau cái lời cầu nguyện buổi tối hôm nay rất nhiều đời sống tâm linh được bứt phá và thanh tẩy à, những con quỷ đang đeo bám ẩn mình à, sau những cái giác quan chi thể của anh em nó bị rớt xuống hết nó rớt y như là lá mùa thu vậy đó khi mình cầm cái cây mình rung rung rung rung quỷ nó rớt xuống tất cả những quỷ rớt xuống mọi người anh em cảm thấy nhẹ nhàng thư thái bình an có phải vậy không có phải anh em cảm thấy là giờ xong tôi nhẹ nhàng tôi bình an không hãy viết xuống làm chứng đảm bảo là cái những con quỷ rớt xuống khỏi cuộc đời của anh chị em khỏi những giác quan khỏi những cơ quan khỏi những cơ thể của anh chị em cho nên mình thấy nó nhẹ nhàng bình an đó là việc làm của Chúa đó là những điều Chúa làm hãy comment xuống bên dưới và để cho tôi đọc được những cái lời làm chứng rất là khích lệ tuyệt vời của anh chị em nha cảm ơn ngài xin Chúa ban phước Yes. Wow. Chúa vừa chữa lành hoàn toàn bệnh đau đầu, giờ đầu nhẹ nhàng bình an. Wow, hallelujah. Tuyệt vời anh chị. Một lời chứng tuyệt vời. Khi cầu nguyện thanh tẩy các giác quan con chảy nước mắt nôn. Con đã được tự do. Wow, cảm ơn Chúa anh em thấy chưa? Đấy. À, chứng tỏ là gì? Con trong con mắt của cái cô này có con quỷ. Không à? Khi cầu nguyện là nó phóng ra bằng đường nước mắt rồi miệng của cô này dạ dày bao tử cô này non ra những ối linh nó đi ra anh thấy không à, rồi anh kim ngọc này tôi cứ ngáp hồi cảm ơn chúa con đã được tự do đó không ạ à? thấy những cái cái điều này là rất là là, là, là quyền năng cảm ơn chúa khi một sự cầu nguyện con cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng à, nhẹ nhàng cảm ơn ngài tuyệt vời cơ thể nhẹ nhàng cảm ơn chúa oh hallelujah những điều quá diệu kỳ nha động chạm chữa lành thấy bình an cảm ơn Chúa tiếp đi tạ ơn Chúa con đã nôn ra và được vui mừng bình an wow. nó thở rồi giờ ai mà mở ra được bình an vui mừng không anh chị em chỉ có trong Chúa mới có được những cái cái biểu hiện đó rất là lạ lùng như đây chứ cùng bình thường làm sao có phải không ạ nôn ói ra mà lại được bình an vui mừng thôi thôi đúng là Chúa Giêsu tuyệt vời rồi cảm ơn Chúa khi sự cầu nguyện tôi ngáp nước mắt chảy ra bây giờ là được bình an cảm ơn chúa đau nhức mắt mờ mắt giờ đã sáng được rồi wow tuyệt vời chưa em thấy không tiếp tục lên trên hãy làm chứng làm chứng làm chứng tôi đang đọc những lời chứng của anh chị vẫn còn sớm mà yeah, dạ, tiếp tục đi hãy ghi xuống những gì Chúa vừa làm để tôn vinh ngài Chúa Giêsu quyền năng của chúng ta đáng được ngợi khen đáng được tôn vinh đáng được hallelujah và amen Chúa chữa lành con đầu óc đã lành khi ngáp bình an hẳn ra cảm ơn Chúa vì Chúa làm việc trên em quân ô tuyệt vời Chúa ban phước gian quân nữa Sử dụng em một cách quyền năng cảm ơn Ngài Tiếp tục đến cho em Ghi xuống những gì Chúa vừa làm Tôi nói rằng không có không gian Thời gian nào ngăn trở được Chúa cả Chúa đang làm những phép lạ trên chị em Hơn hôm nay tôi thấy là hơn 350 anh chị em tham gia là cái buổi live stream này Rất nhiều càng ngày càng gia tăng à, oh, Thấy còn Thiện Nguyên ngáp chảy nước mắt và nhẹ nhàng Cảm ơn Chúa sau khi sự cầu nguyện nước mắt tôi cứ chảy liên tục Ồ, Chứng tỏ là cái vấn đề quỷ đeo bám trên con mắt rất là nhiều anh chị em thấy không mục sư ơi em đau đầu rồi người giúp việc luộc, luộc trứng gà để em đánh gió giờ này em hết <laughs> đau cảm ơn chúa chữa lành được khỏe mạnh hoàn toàn các bé tiếp tục đi wow. tiếp tục tiếp tục tiếp tục ghi những lời chứng cảm ơn chúa wow cảm tạ chúa cảm tạ chúa thật nhiều Wow, hôm nay rất là đông đó anh chị em hôm nay hơn 350 anh chị em tham gia buổi cầu nguyện buổi học lời Chúa buổi tối hôm nay đó tin rằng là sẽ có rất là nhiều những cái điều mà được khích lệ Đức Chúa Trời vượt trên oh, cảm ơn Ngài Amen cảm ơn Ngài cảm ơn Ngài rồi Ok khi mình sẽ cầu nguyện tôi ngáp nước mắt cứ chảy ra và lòng bình an oh, anh em theo hôm nay là đặc biệt Chúa thanh tẩy con mắt đúng là cái cửa sổ đúng là cái cái cái cái ngọn đèn của thân thể anh em thấy không cái cái nơi mà để cho nó bước vào cái thân thể của mình bước vào đời sống mình là con mắt nên Chúa hôm nay thanh tẩy con mắt la lòng chưa cảm ơn ngài cảm ơn ngài Chúa đấng quyền năng ok khi cầu nguyện nước mắt lại chảy liên tục và trở nên tỉnh táo các giác quan nhẹ nhàng hơn đó cô hồng mai làm chứng nào anh em thấy chưa ô cảm ơn ngài amen cảm ơn ngài hallelujah tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời hơn 312 anh chị em đang có mặt ở đây tôi nói với anh chị em rằng qua cái đợt thanh tẩy này và anh chị em nghe lại bài học anh chị em mà thực hiện 7 cái cách mà tôi vừa mới chia sẻ cho anh chị em này tôi nói với anh chị em rằng từng bước từng hồi Chúa sẽ sử dụng anh chị em một cách đầy quyền năng đầy quyền này. tôi nói sẵn sàng ở trong những đại hội bồi linh tôi sẽ cầu nguyện để trên người tôi có cái gì tốt tôi xin Chúa chuyển giao hết cho anh chị em anh chị em nhìn thấy trên người tôi có cái gì mà tốt quá nha xấu đừng cần tốt ạ chuyển giao hết cho anh chị em để anh chị em sử dụng cho quân quốc của Chúa Chứa lên người ta giải phóng người ta ừ. bẻ gãy đập đầu sao tăng xuống Anh chị em ơi hãy nhận lãnh điều đó Tôi hết lòng để xin Chúa chuyển giao những điều này cho anh chị em Anh chị em là người rất tuyệt vời 300 người đúng như anh em nào vừa nói đạo quân ghi được Amen để làm chấn hưng à, đất nước chúng ta cảm ơn Chúa Chúa thăm viếng hệ thần kinh của con bây giờ nó nhẹ nhàng trương hồn ẩn ha cảm ơn ngài cảm ơn Chúa ok